okay. em ờ, xin phép ghi lại ờ, để ờ, cũng có thể rằng là chia sẻ lại cho những người về sau thì việc đầu tiên là xin chào tất cả các anh các chị các bạn cũng như là các cô chú các em đã đồng hành cùng Smart A trong thời gian vừa qua đối với những người mới thì rõ ràng là chúng ta chưa có nhiều kết quả để chúng ta kiêm nghiệm nhưng việc đầu tiên em nói là cái nhóm phản hồi kết quả hai là cái nhóm à, cái Facebook của em ba là các kết quả mọi người đăng ở Facebook của mọi người thì em khẳng định là 100% trừ gần như không có là vì kết quả chúng ta nhiều mà 100% kết quả của chúng ta đều là kết quả thật đều là kết quả thật mặc dù là nhìn nó thần thánh như vậy có những ca chữa bỏng như Liên Trần chữa tại uh, bệnh viện bỏng quốc gia 5-7 tháng vẫn mủ dịch và về chúng ta giúp hơn 20 ngày đã gần như khỏi hoàn toàn hoặc là có những ca ở trong thanh hóa đấy là những người ngày đầu những ca ở trong thanh hóa là nói xin lỗi là nó mù dịch toàn tay và cũng sau một tháng đôi tay lạnh lặn thực tế thì ờ, đối với bỏng ờ, một hai ngày đầu chúng ta chữa rất đơn giản dù nặng mấy thì nặng sâu mấy thì sâu chúng ta chữa cực kỳ đơn giản nhưng khi mà nó để nó nó nó nó tổn thương rồi nó mưng mủ rồi nó cứ băng quay băng quấn quấn quấn nhiều lần rồi thì nó rất là lâu cùng một cái vết bỏng toe toét gọi là tết theo nhà như của bản quân 28 ngày gần như không còn dấu hiệu của bỏng mặc dù bỏng cồn và cũng cùng một cái vết bỏng như của Tuấn Anh đến một tháng trời mới ổn định lại mà trong khi đó của của bạn bạn bạn bạn quân thì chỉ tầm 10 ngày là đã ổn ngay lập tức là vì nó mới mặc dù trước bỏng trước đó 3 ngày nên bỏng càng chúng ta càng chữa sớm chúng ta càng hiệu quả gì ở đây ạ à, cái smart a nó vượt trội so với những cái gì những ngành y đang xử lý thứ nhất em khẳng định rằng là bỏng là smart a là chân ái à, bỏng smart a là chân ái à, ờ, Nguyễn Phương tắt hộ mình à, bỏng smart a là chân ái cái thứ hai rằng là cái viêm tai giữa ở trẻ nhỏ hầu hết rằng là nếu chúng ta va sau này chúng ta giúp người chúng ta va hay là những bạn đang làm y bác sĩ đang tham gia đội nhóm các bạn sẽ quan sát rằng là đối với viêm tai giữa ở trẻ nhỏ gần như là không thể chữa tỷ lệ thành công rất ít tháng nào cũng chữa nó chỉ giảm giảm tí trong vẫn mù dịch nhưng với sản phẩm A thì gần như 99% chỉ sau 3 ngày là khô đét đấy là đối với những cái mà nó nó ngành y chúng ta khác biệt với cái với cái y học hiện đại cái thứ ba là đối với cái viêm viêm A cái như là khi mình nói như này nhá là tí nữa mình sẽ đào tạo nhưng mình nói thế này để các bạn biết rằng là khi các bạn gặp giới chuyên môn các bạn có thể đặt câu hỏi lại cho họ nó khác biệt như thế nào đối với viêm A bản thân ai viêm amidan rồi và có những người viêm amidan cấp viêm amidan mũ thì thực tế rằng là không nếu với y học hiện đại mà không có kháng sinh thì đừng có nói rằng là chữa được viêm A là vì nó rất là đau nó rất là gây sốt ai đã bị viêm A thì tự biết hầu hết rằng là sốt còn sốt sốt cao ấy, chứ không phải sốt bình thường nó không sốt như cái viêm họng bình thường và phải thuốc hạ sốt và nhưng nhiều người uống thuốc ừ, uống thuốc và phải uống thuốc kháng sinh liều rất cao mới khỏi được cái nữa là, là cái viêm họng hạt viêm họng hạt thì kháng sinh thông thường cũng rất khó ổn cái đấy là là cái cái bỏng à, cái viêm tai giữa cái cái gì nữa nhỉ cái um, viêm họng và cái nữa rằng là, là cái viêm bờm bí ở mắt cái viêm bờm bí ở mắt nói thật ra là đối với giới uh, em nói thẳng luôn nhé là vì chính mẹ vợ em bị viêm bờ mí mắt và một số người bạn của em thì đối với mắt trạng viêm bờ mí và lẹo chúng ta gần như không phải chích và gần như khỏi hoàn toàn chúng ta cũng gần như không thất bại ca nào nếu chúng ta làm chuẩn nếu chúng ta làm chuẩn viêm bờ mí nha bạn lên đến bệnh viện mắt trung ương nói thẳng luôn em không biết rằng là em không có được cả 100 bệnh nhân để biết được rằng là 100 người bao nhiêu người khỏi tại bệnh viện mắt trung ương nhưng như mẹ em đi khắp các nơi nó cứ ngư ngứa nó cứ ngư ngứa gây rất là nhẹp nó không không làm sao cả nhưng nó cứ ngư ngứa và nó gây rất là nhẹp nhưng chúng ta gần như sớm A là ổn gần như trăm phần trăm cái đấy là cái thứ tư cái thứ năm là HP dạ dày cái HP dạ dày uh, thì tỷ lệ thành công tại bệnh viện cũng không nhiều HP dạ dày trong ngược dạ dày cũng không nhiều và chúng ta tỷ lệ thành công như tí em sẽ phân tích nó rơi vào tầm khoảng 10 người tầm 8 người ok cái nữa là cái đại tràng cái đại tràng nói thật nói bằng thật là là cái đại tràng gần như ai đại tràng cũng cả chục năm ai đại tràng cũng cả chục năm thì thực tế rằng là <coughs> chúng ta đại tràng chúng ta thành công rất nhiều chúng ta thành công rất nhiều sau đó thì mọi người có thể dùng các loại để ăn uống cũng không sao dù là, là hải sản đồ tanh đồ chua đồ ngọt vẫn không sao rồi cái nữa rằng là cái vết thương hở mà dạng biến chứng tiểu đường các bạn biết rằng là đối với ngã xe ngã xiết những người khỏe mạnh bình thường bạn bôi kháng sinh bạn uống thuốc kháng sinh nó tự khỏi được nhưng đối với những người biến chứng tiểu đường gần như kháng sinh không đáp ứng bạn bôi và đắp vẫn ướt vẫn nhét và có nhiều người bị nhiễm trùng máu mà chết do biến chứng tiểu đường một cái vết thương rất nhỏ đôi khi chỉ bằng một cái cái đứt chân đứt tay và nó loe loe loe, loe ra và có những người chết vì chỉ vì cái vết thương như thế chúng ta chứng kiến rất nhiều và y học hiện đại gần như không à, không dùng được nhưng đối với lại biến chứng tiểu đường biến chứng kiểu gì thì kiểu chúng ta bôi nó cũng khô nhanh ngay lập tức chúng ta khô ngay lập tức cái đấy là cái à, những cái mà nó em nêu ra những cái khác biệt để chúng ta tự tin rằng là cái smart a này nó khác biệt hoàn toàn nó còn ba cái viêm họng ba cái viêm họng nói thật với mọi người rằng là không dùng smart a người ta có thể là Ờ, ngậm chanh ngậm đường hoặc ngậm nước muối còn ngày xưa đâu có thuốc kháng sinh người ta vẫn khỏi sức đề kháng vẫn khỏi nhưng có những cái thì smart A nó rất khác thì để đi vào à, đào tạo thì à, em xin phép là cả những người cũ thì em xin phép được đào tạo từ đầu để mọi người cũng nắm lại những cái cơ sở uh, về về về về đào tạo sử dụng ok mọi người có nhìn thấy màn hình em chia sẻ không ạ có thì ờ, cho em ờ, số 1 đi ạ em nhìn thấy mọi người có nhìn thấy không ạ có ok cảm ơn mọi người <clears throat> có ai vẽ cái gì lên mà em cũng chưa biết tắt đâu thôi mọi người đừng vẽ nữa ừ như này cái buổi đào tạo hôm trước là tổng quan về a hôm tới em sẽ tập hợp lại tất cả nó vừa tổng quan về câu hỏi của mọi người luôn hôm nay thì em đi vào vấn đề là cách sử dụng Smart a cho hiệu quả từng loại bệnh thì cái này nó sẽ cần hơn về cái tổng quan cái tổng quan thì mọi người biết rồi thì ờ, cái spa là gì ạ chị Hoàng Thị Thu giơ tay thôi giơ tay thì tí nữa chị, chị, chị Thu vẫn nghe thấy chưa ạ à, cái samana thì em khẳng định như này nhé chúng ta không có chất cấm gì trong đó đâu không có cái gì khác biệt đâu chúng ta tự tin khẳng định và bản thân em cam kết mà cũng không cần em cam kết mà đôi khi có những người đã phải đi làm kiểm nghiệm vì nó gắn chữ mát Hà banana Nam ở đó là Samara làm 100% từ muối ăn 5 phần nghìn hoặc là hay còn gọi là 0,5% nên nó ra một cái sản phẩm rất lành tính và nó không có chữ cấm <coughs> thì à, cái, cái bước đầu tiên để mà sử dụng smart eye hiệu quả thì cái nguyên lý đầu tiên ngay khi mà mọi người tư vấn cho khách hàng tư vấn câu đầu tiên chưa cần biết bệnh gì nhưng sau đó mọi người cần phải có những cái thông tin này cho khách hàng không có thông tin này dù rằng là bạn tư vấn tỷ lệ chuẩn họ có dùng chuẩn mà bạn quên cái này thì chúng ta cũng thất bại hoàn toàn thứ nhất rằng là không pha sẵn dùng dần không biết ai đã pha sẵn dùng dần chưa nhưng với pha sẵn dùng dần nó không phải là mất tác dụng ngay lập tức nhưng nó giảm tác dụng rất nhiều bạn nào thử pha một chai này vào nước bạn để ngày hôm sau từ vị từ mùi nó khác rất nhiều đương nhiên nó thành phần từ muối ăn nó vẫn có tác dụng kiểu dạng muối ăn các bạn hiểu không ạ nhưng nó giảm tác dụng đi rất nhiều mình nghĩ rằng là mình không có con số chính xác nhưng phải giảm đến 50 phần trăm nên để hiệu quả thì chúng ta không pha sẵn dùng dần cái thứ hai rằng là không để tiếp xúc ánh nắng mặt trời không biết bạn nào đã để chai này dưới ánh nắng mặt trời chưa bạn để tầm khoảng một tiếng đồng hồ gần như là bạn uống bạn bạn thử lại như nước lã bạn để chai này dưới ánh nắng mặt trời bạn thử lại như nước lã gần như không còn một cái vị gì nữa muối thì nó hơi mặn tí nữa thôi và không còn vị trí tất nên là đối với để dưới ánh nắng mặt trời thì cái chai này cũng gần như mất tác dụng và không ca pha với ca có kim loại cái pha với ca có kim loại này thì đôi khi ấy, nước nó pha đấy nó chưa kịp phản ứng thì cái đoạn mà nó chưa nó chưa phản ứng ấy, thì chúng ta dùng nghe không? có kết quả nhưng nếu mà bạn ngâm lâu anh nghe không nó cũng mất tác dụng uh, ờ, tuyên tắt các cái ấy đi um, thì không được pha với ca cốc kim loại mặc ví dụ như bạn pha là cốc uống này bạn pha như này bạn uống ập luôn thì nó chưa kịp phản ứng vì các ion các ion nó ở bề mặt kim loại nó chưa kịp phản ứng nhiều thì nó vẫn còn tác dụng nhưng nó giảm nên là pha với ca cấp kim loại là chúng ta không dùng và cái đặc biệt lưu ý lưu ý lưu ý đặc biệt ví dụ bạn có pha sẵn dùng dần nó chỉ giảm tác dụng ánh nắng mặt trời nó cũng chỉ giảm tác dụng pha với cá cốc kim loại nó chỉ giảm tác dụng nhưng nếu bạn pha với lại nước lọc đỏ ô hay nước giếng khoan nước giếng khoan và cả nước giếng đào bạn pha với nó 100% là mất tác dụng ngay lập tức nó chỉ còn lại giống chỉ muối ăn nếu như mà bạn uh, bạn pha với nước lọc đỏ ô bạn chỉ để xúc họng bạn thấy à nó sạch sạch là vì nó là muối ăn và nó vẫn thấy sạch sạch nhưng nếu bạn mà bạn pha với cái ba nguồn nước đấy, em bị thiếu cả nước giếng khoan giếng đào nhé nếu bạn pha với hay là nước la vi đi chẳng bạn nếu bạn pha với mấy mấy nguồn nước đó mà bạn dùng cho vết thương hở mà nhất là vết thương vở mưng mủ bạn dùng chỉ ngay lập tức sau tầm 30 phút mủ dịch nó ẩm ướt ngay lập tức còn việc bạn bình thường bạn sẽ để là uh, dù là vết thương là to hay không to thì nó phải khô được đến gần một ngày từ sáng đến tối nó vẫn khô nhưng nếu bạn pha với mấy nguồn nước này là nó mất tác dụng ngay lập tức hoặc là bạn ví dụ bạn uống cho với dạ dày đại tràng bạn xúc họng thì không sao nhé bạn rửa bên ngoài một chút không sao nhưng bạn uống với dạ dày hay đại tràng nó cũng không có một cái tác dụng gì luôn và hầu hết kết quả là tôi dùng mãi chả thấy kết quả gì tôi dùng mãi không thấy cái kết quả gì hết thế thì đối với cái nguồn nước là trong cái vấn đề này là cái nguồn nước RO nước giếng khoan hay giếng đào và cả nước lọc la vi nước la là nước khoáng mình còn không biết không có loại nào nước nước nào nó định nghĩa là nước khoáng nữa không nhưng bạn pha với các thành phần mà có khoáng là nó mất tác dụng luôn nên là cái câu mấu chốt ở đây là chúng ta phải cương quyết rằng là nếu bạn pha với nước lọc đồ mất tác dụng không có thử của thiết gì gạt nước lọc sang dầu bô thế thì bạn pha với nguồn nước nào ạ bạn pha với nguồn nước là cái nước nhà máy có những người gọi là nước gì em quên cái tên thuật ngữ đó rồi nhưng mà em có thể hiểu nôm na như này như chị Thu chị nói rằng nước 9.000 một khối cái nước mà nhà máy cấp về chúng ta tắm rửa hàng ngày là vì cái nước đó các bạn bạn các bạn sợ là bẩn ấy thực ra đối với những khách hàng họ có thể sợ nhưng đối với chúng ta thừa biết rồi chúng ta đun sôi lên chỉ mục đích để sát khuẩn nhưng mỗi một cốc nước này bạn chỉ cho tầm một nắp này hay vài giọt của smart a bạn vào thôi một cống nước này tự nhiên thành nước rất tinh khiết nước sạch rất nước rất sạch không có khuẩn nào có thể sống được trong samana không có thể khuẩn nào sống được trong mana thế thì bạn hãy lấy cái nước đó và nếu cần đun thì bạn đun cái nước đó lên đun không phải là pha rồi hãng đun nhé và đun cái nước đó lên cho nó ấm ấm thôi không cần phải sôi lên xong lại pha xuống trong nguội không cần phải thế hay trồng nguội bạn cứ đun đun nó lên và đun cũng được hay không đun cũng được nhé mọi người nhé không phải là là như những ngày đầu là em bị học lỏm học theo là cứ phải đun cứ phải 40 độ 45 độ thế là bộc phép thực sự là như thế chúng ta đã xử lý các vết thương hở các vết thương bỏng rất nặng rất hoại tử rất nặng và chúng ta không cần phải đun cái quái gì hết nên là cái việc đun lên thì đối với cái vết thương ngoài da chẳng như viêm da cơ địa này nọ giãn lỗ chân chân chân lông thì để nó thẩm thấu thấu hơn thôi còn hoặc là uống thì có những người uống là cảm giác là ấm thì uống nó tốt hơn chứ không phải đun lên để nóng lên là nó tăng cái công công năng của smartphone đâu không phải em gạt yếu tố đó và chúng ta để nó ấm ấm để ấm ấm thì ờ, chúng ta đun được không đun được chúng ta rót luôn nước ở vòi không qua lọc đầu rót vào chúng ta sử dụng nó có thể nói rằng là nếu như ở những cái vùng quê chỉ có nước giếng khoan và không có nước máy và chỉ có nước lọc RO thế thì chúng ta làm thế nào chúng ta có thể mua các cái chai nước mà càng rẻ tiền càng tốt đừng mua la vi còn nếu bí quá là chúng tôi mua aqua aqua rất nhiều người dùng ok <coughs> nguồn nước mưa theo quan sát cũng không được thế thì cách dùng và tỷ lệ thì nguyên lý của smart á nó không giống kháng sinh kháng sinh là ví dụ bạn bị ờ, bạn bị uh, nhọt ở tay bạn uống kháng sinh nó cũng nó cũng xử lý được hay bạn viêm họng bạn uống kháng sinh nó vào dạ dày rồi nó quay trở lại lên hệ hệ máu rồi ờ, nó có cái nguyên lý hoạt động kháng sinh và nó xử lý ở họng hay là bạn bị đứt chân đứt tay thì kháng sinh nó nó sẽ giúp theo con đường máu nó với với với ra xử lý cái này nhưng với sản A nó lại không như thế nó là nhược điểm của sản A nhưng nó lại là ưu điểm nên chúng ta uống nó chỉ uống cả ngày được ở đây là gì sản A nếu như mà vào trong cơ thể các bạn dù nó lành tính nhưng nó sẽ mất tác dụng ngay lập tức ai đang vẽ cái gì bây giờ bỏ cái vẽ kiểu gì nhỉ em tắt cái ờ, chia sẻ này đi xong rồi em em ấy lại nhé em mở lại <coughs> thì smart A này nó sẽ mất tác mất tác dụng tầm 10 15 phút, mất tác dụng ngay lập tức. Bạn uống vào cơ thể một lúc sau mất tác dụng nó không qua gan qua thận, nó không qua bất kỳ một cái gì hết. Giống như nếu nó qua được thì nó quay lại máu và nó xử lý được vết thương ở đây. Bạn nào bị nhọt ở đây bạn uống xin lỗi bạn uống uống no smart A, bạn uống nguyên chất no smart A, cái vết thương này nó cũng chả tác dụng mẹ gì. Nhưng bạn uống mấy viên kháng sinh thì vết thương này nó mới tác dụng vì nó đi theo con đường khác. Đây là tại sao smart A lành với tất cả mọi người chúng ta có thể uống thì có thể uống vì nó mất tác dụng ngay lập tức nó không dư lượng như kiểu ờ, rằng là kháng sinh kháng sinh là các bạn uống là đôi khi 6 tháng nó mới đào thải hết được nhưng với semana nó chỉ tầm khoảng 10 15 phút là ví dụ thế chứ không là nó quay ra đây nó xử lý được thế nên nguyên lý nguyên lý là gì các bạn hãy nhớ rằng bí ở đâu thì tiếp xúc ở đó không có chuyện nấm ra đầu mà bạn rửa mặt nó lại khỏi được nấm ra đầu không có chuyện nấm ra đầu bạn uống mà nó khỏi được nấm ra đầu uống là chỉ để bổ trợ cho vấn đề hỗ trợ chữa thôi chứ không phải là là là chữa được không có chuyện rằng là đau mắt vẫn uống nó lại thành ra chữa được đau mắt thế thì bị ở đâu thì bạn cần phải tiếp xúc ở đó bị mắt bạn phải, phải cần phải ủ ở mắt bạn ở mũi bạn phải nhỏ vào mũi tai bạn phải nhỏ vào tai họng bạn phải xuống ờ, miệng họng dạ dày bạn phải uống dạ dày đại tràng bạn phải uống trĩ bạn phải ngâm và bạn phải bơm vào nó như vậy chân tay miệng hay tất cả mọi thứ bị ở đâu chúng ta phải samana phải tiếp xúc ở đó <coughs> đấy là nguyên lý thứ nhất cái thứ hai cái cần lưu ý thứ hai là cái tỷ lệ pha cái tỷ lệ pha thì rất nhiều người hỏi rằng là tỷ lệ pha như thế nào chúng ta hay dùng nói câu là một ba, một sáu hay là một hai mươi, thì mọi người hãy nhớ rằng là một sman A với bao nhiêu nước nghĩa là chúng ta mặc định với nhau như vậy một ba nghĩa là một sman A và ba nước một sáu là một sman A và sáu nước hay là một hai mươi ý là một sman A với 20 nước chúng không phải 20 nước với một à không phải 20 sman A với một nước <coughs> thì với tỷ lệ đó là các bạn các bạn nghĩa như nào ạ các bạn sẽ hỏi là ơ thế thì tại sao anh lại có thể nói từ một ba một sáu hay một phần hai mươi hay một phần này về kia thực ra một không vẫn được nhưng các bạn cần lưu ý mấy vấn đề như sau những vấn đề như sau mà nếu không đúng tỷ lệ là chúng ta thất bại hoàn toàn chúng ta thất bại hoàn toàn thứ nhất rằng là vết thương hở lớn chẳng bạn bị bỏng toàn thân bỏng một cái vết bỏng cả bằng cái bàn tay này dài hoặc ngã xe hoặc là Zola dạng bọc to cũng thế có những cái Zola thì nó cứ lớn cấn nhỏ không nói nhưng có những người mà bị tầm khoảng gần một tháng ấy nó, nó nó chạy lên cả một cái đôi bàn tay này đấy hoặc là bị bỏng bị ngã xe bạn bị làm sao đó mà nó xước toàn bộ cả một vùng hay là cả như kiểu là viêm da cơ địa cũng thế có những người bị rất một mảng rất lớn thì tỷ lệ của nó cái này tí nữa liên trần nó sẽ có mảng riêng thì tỷ lệ của nó thì sẽ phải điều chỉnh cái việc điều chỉnh này thì sẽ có một cái cái em nghĩ là nó cần một cái cái cái chuyên sâu hơn một tí nữa là vì vừa điều chỉnh và chúng ta phải vừa quan sát vì nếu lúc đó chúng ta chỉ để tỷ lệ tầm 13 hay 10 chúng ta bôi trực tiếp lần đầu thì được nhưng nếu lần thứ hai nó sẽ khô nó khô ngay lập tức và nó căng nó căng nó gây đau đớn thực ra không ảnh hưởng gì đâu nhưng có những người căng nó còn nứt cả da ra nó nứt nứt cả vết thương ra rướm máu thực ra nó không hại gì bạn có bôi trực tiếp nó không hại gì nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng như thế nó sẽ ảnh hưởng như thế và buộc chúng ta phải hạ tỷ lệ buộc chúng ta phải hạ tỷ lệ và cái vết thương nữa rằng là vết thương khâu nhưng mà vết thương khâu ấy thì nó có hai cái dạng nhiều khi bạn bị lách tí bên ngoài này bạn khâu mà vết thương khâu nông thì bạn bôi trực tiếp tỷ lệ nào cũng được hết nhưng nếu vết thương khâu mà sâu giống như là nó cắt vào tay này nó cắt sâu đấy thì bạn phải hạ tỷ lệ để cho nó khô dần chứ không là chúng ta ngâm tỷ lệ 13 với 15 ấy là nó khô ngay lập tức ngoài nó khô trong nó vẫn nước và mung đủ còn lại tỷ lệ nào cũng được các bạn lưu ý nhá chỉ cần ba cái ba ba à có thêm cái nữa là làm mũi cái mũi này này cái mũi này nhá bình thường ra là nhỏ trực tiếp được nhưng có những người nhỏ trực tiếp gây đau gây nhức thì mũi chúng ta hạ tỷ lệ cái mũi này thì là đôi khi là do quan sát của từng người có người thì trực tiếp được người không trực tiếp được có những người tỷ lệ 13 đến 16 vẫn cảm giác nhức và phải hạ tỷ lệ xuống tầm 110 vẫn còn cái nick nào ấy nhỉ nick nào nói nói cái gì nhỉ chưa giờ vẫn đang ngồi ở trên nhà máy tính về người dọn đơn đơn tắt đi cái ừ. cái phụ khoa đấy nhá cái cái mũi nhé cái mũi thì ờ, không không quá quan trọng do họ dùng được tỷ lệ nào thôi chúng ta khuyến cáo rằng là tầm khoảng một mười anh nên pha anh chị nên pha tầm một mười cho nó đỡ sót còn nếu anh chị dùng quen rồi thì sau họ dùng quen rồi họ dùng trực tiếp rất nhiều người dùng trực tiếp và cái nữa rằng là cái lưu ý này à, cái nữa là cái phụ khoa cái phụ khoa ấy, nếu bạn chỉ để vệ sinh hàng ngày thì bạn cần tỷ lệ tầm 1 phần 20 bạn cần một cái cốc này giống như cốc này bạn cho tầm một hai nắp thôi vào bạn rội bên ngoài hoặc là ngày bạn đèn đỏ bạn bơm vào trong thì bạn chỉ cần 1 phần 20 trở lên dở lên nhé không phải dở xuống để thứ nhất là gì nó vừa sạch sẽ và nó không bị khô ở đây là gì ờ, có những người thì ờ, nói xin lỗi rằng là bạn bị uh, rất là nhòe ra vừa bã đậu vừa mùi dịch vừa hôi tanh vừa khí hư vừa rất rất, rất nhiều thứ nhưng mà bảo bạn uh, dùng một ba cho nó an toàn hoặc nếu bạn dùng được trực tiếp cũng được thì họ lại bảo ui rồi thế anh ơi khô lắm ngày xưa em tranh luận với mọi người rằng là thế bây giờ bạn muốn chữa bệnh nó hôi dình như thế bạn còn lo cái việc khô với không khô cái gì nhưng cái khô này nó không phải là nó gây khô bệnh khô đạo cái này bạn không lo là nó bệnh khô đạo thì em đã nói rồi smart a nếu chỉ dừng lại trong ví hôm nay bạn dùng mai bạn dừng lại nó lại hoàn toàn bình thường bạn ướt như thế nào thì nó vẫn ướt như thế và nó không phải gây ra bệnh khô âm đạo gì hết mà nó khô ngày hôm đấy thôi ngày hôm sau bạn không dùng nó lại bình thường nó lại bình thường nên mọi người tự tin dùng nhất là vệ sinh bên ngoài tất nhiên rằng là nó khô thoáng nó khô thoáng ờ, thì chỉ cũng vấn đề tỷ lệ nhé em nhắc lại nhé có mấy vấn đề cần phải lưu ý này vết thương hở to vết thương hở lớn vết thương khâu mũi và vấn đề nữa là phụ khoa bốn vấn đề này bốn vấn đề này là cần lưu ý về tỷ lệ thôi còn không bạn mũi bạn nhỏ à bào họng bạn trực tiếp được bạn loãng được mắt tai mũi họng tất cả có những cái tí nó có những bệnh chúng ta cái ghi chú lại là là nên trực tiếp hay không nên trực tiếp lúc nào thì nên thế nào nên là đấy là đây là với, với đang nói về nguyên lý đã thì bốn cái yếu tố này nhá thứ nhất nhắc lại mọi người nhá thứ nhất là là vết thương ở to hai là vết thương ở khâu khâu nhưng phải sâu còn nó nó xước bên da ngoài này vẫn khâu thì nó không vấn đề gì bạn dùng nó nông nhưng tốt nhất là nông hay sâu thì cứ gọi là cái từ sâu bạn nên hạ tỷ lệ cái thứ ba rằng là mũi mũi có những người ờ, không dùng được trực tiếp đâu mũi và cái vấn đề thứ tư là mà phụ khoa có những người phụ khoa dùng một ba thế vẫn tràn trề mọi người tự tâm sự với nhau như vậy còn em không biết nhưng mà nên nên hạ tỷ lệ ok bây giờ bây giờ bắt đầu chúng ta hãy đi từ trên xuống dưới đi từ trên xuống dưới vấn đề tai mũi họng thì thực tế rằng là ở đây ấy, là vấn đề viêm tai giữa là vấn đề nhức nhối của ngành y học hiện đại hiện nay hầu như chữa không thành công đâu nhưng đối với smart a của chúng ta không quá ba ngày em khẳng định là không quá ba ngày nếu chúng ta làm đúng thì em đi vào từng cái một là cái viêm tai giữa thì cái trước tiên rằng là chúng ta phải hiểu như này tai mũi họng ba cái thông nhau nếu đi chữa tai thì phải vệ sinh luôn cả mũi cả họng tại vì chúng ta không nội soi họ chúng ta không thăm xa khám họ và không biết cái nguồn viêm viêm nó lây ở đâu đôi khi viêm tai nó cũng gây ra viêm họng đôi khi viêm tai nó cũng gây ra viêm mũi đôi khi viêm mũi nó cũng gây ra viêm tai đôi khi viêm họng nó cũng gây ra viêm tai thì tại sao nó gọi là tai mũi họng thì ba cái này vớt di bách dịch là khi chữa tai thì cần phải chữa mũi và họng nhưng khi chữa mũi và họng thì nếu tai khô không cần phải chữa tai nhưng ví dụ chữa mũi thì vẫn phải chữa họng chữa họng thì vẫn cần phải chữa mũi thế thì tai đã đến tai là phải xử lý cả ba vấn đề là tai mũi họng thế thì ờ, vấn đề ở đây là gì đầu tiên ấy, để mà sử dụng được cái sự a này em mách mọi người này em mách mọi người như này mà chúng ta thành công 100 phần trăm này khi khách hàng muốn họ dùng được smart a hãy mở một chai lên mở chai ra mách họ mặc dù là chúng ta gửi gửi giao hàng nhanh hay không giao hàng nhanh bỏ cái này hơi mùi một chút em mách anh hay em mách chị hay anh mách em cách dùng được nó nó hơi mùi đấy nhưng nếu em không biết cách là em không dùng được đâu em hãy mở nắp ra để ở mũi người tầm khoảng 2 đến 3 phút và em cứ lên người đi nói chung người càng lâu càng tốt tầm một phút được cứ hít, hít bắt đầu khi đó não bộ nó ghi nhận cái mùi đó một trăm phần trăm bạn uống được cả chai nhưng nếu bạn không một tu phát bạn sẽ thấy rằng là ôi ôi mùi thế mùi gì kinh thế mùi thuốc tẩy mùi da ven rồi này nọ nhưng nếu mà các bạn hãy quan sát nhé khi các bạn ngồi cùng khách hàng để trực tiếp các bạn tư vấn hãy mở luôn chai của họ ra đây này. mùi này em có dùng được không ông nào người cũng ờ, cái mùi này nó như mùi bể bơi nhỉ hay là mùi như mùi thuốc tẩy nhỉ hay mùi cờ lo nhỉ nhưng mỗi người nghĩ là một cái mùi nó loanh quanh ở những cái loại như thế mùi này giống cái mùi bệnh viện nhỉ ai ngửi xong cũng thấy ừ mùi này em dùng được không một trăm phần trăm dùng được họ ngửi phát là mũi họ quen một trăm phần trăm mũi họ quen nên là hướng dẫn họ hãy ngửi trước khi cho họ dùng mọi người cứ đề mô mà xem nhé mọi người cứ ngồi với khách nào mở ra phát bỏ em dùng được phải ngửi à, phải ngửi được mới dùng được cứ bắt họ ngửi trước đi đừng thừa cái thao tác này chúng ta đừng thừa thao tác này đôi khi mà chỉ vì vấn đề họ sợ cái mùi mà không giúp họ được mọi người tắt hộ mic ờ, đừng thừa thừa cái thao tác nào cứ bắt họ ngửi mọi người hãy test thử mà xem cho họ ngửi anh ngửi xem nào mùi như nào hầu hết rằng là ô cái mùi này như mùi bệnh viện nhỉ mùi này như mùi nước bể bơi nhỉ mùi như mùi mùi thuốc tẩy nhỉ mùi này, cái mùi gì như phải lo hay cả lo nhỉ tất cả các cái dạng đấy là họ đều nói ra và em dùng được không một trăm phần trăm dùng được rồi nhé trừ khi họ sợ nhé họ, họ lúc đấy họ sợ là vì họ không, không cảm giác an toàn chúng ta phải bồi thêm rằng là chúng ta có thể uống luôn cho họ xem hay cho ta ngậm luôn cho họ xem là họ sẽ đỡ sợ nhưng cái mùi để xử lý cái mùi họ người trong phát 100% dùng được em chưa thất bại ca nào nhưng có những người đến với em từ những ngày đầu đưa cho họ thế họ ho quá đưa cho họ xúc phát đó là công phát họ xúc phát u rồi họ ra họ nôn luôn ngay tại cổng xưởng luôn họ nôn luôn ngay tại cổng xưởng mặc dù đàn ông mình quên mất nhưng mà những khách hàng sau đến chứ chắc anh đã dùng được người đi và câu chuyện kiểu gì cũng dùng được thế thì quay trở lại bắt đầu là viêm tai giữa <coughs> thì viêm tai giữa như này nhá mình nói về cái nguyên lý tổng thể cái viêm tai giữa thì bao giờ nó be bờ nó mủ dịch rồi tất cả mọi thứ nó quanh cái vết thương đó thì ở ngoài cũng thế thôi ngoài bị tay bị đứt chân đứt tay hay tất cả mọi thứ nó cũng đều có những cái màng màng băng mủ dịch hay là vì lưỡi bị mình nhiệt miệng đều có những màng băng ấy thì việc đầu tiên nguyên lý đầu tiên ấy là phải ngâm sembada đối với tai không có một sự cảm nhận nào hết và chúng ta không cần phải pha tai đừng có pha pha đôi khi lại nhỡ nhầm nguồn nước tay các bạn dùng trực tiếp thoải mái và không nên phà bạn hãy nằm ghé nằm ghé xuống nhỏ trực tiếp vào tay nhỏ trực tiếp vào cứ ờ, dùng cái ống mút hay cái gì đó hoặc là không rót là cốc được và con nằm xuống mẹ nhỏ vào tay nhỏ vào tay nhỏ cho đầy tay để đấy một tí các bạn nên búng búng là vì cái nguyên lý của cái tai là nó có cái cái mau mà mau lông các cái tờ lông tơ ừ. có các cái lông tơ nước nó không xuống được đường sâu thì bạn búng búng búng búng một tí là nước bắt đầu nó nó chảy xuống đấy là đổ đầy lên kệ đó của con cái đề nguyên đấy các bạn ngâm tầm khoảng 1 đến 2 phút bắt đầu làm bên trong nó ừ. bỏ thì hãy lấy cái bông cái này là thao tác này không không được thừa đâu nhá à, không được thiếu đâu nhá bạn phải lấy cái bông bạn ngoáy bạn ngoáy làm sao để cho cái bông lúc nó sạch mặc dù có những người là nó mủ dịch nó còn hơi ra máu đỏ đỏ cứ ngoáy bình thường cái nước này vào ấy bạn đừng có cắm sập phát nó sâu quá và đừng thế thôi bạn ấy ngoáy ngoáy ngoáy ngoáy ngoáy ở tai cho nó khô đi đến khi nào mà nó nó nó sạch sạch cái bông tai rồi bạn đổ thêm nước vào và đổ thêm nước vào lấy cái bông bông cái bông bông y tế lấy bông y tế bạn chấm thêm nước bạn ủ vào tai bên đây để vào đây ghé sang tai bên đây bạn cố gắng ủ được tầm 5 đến 10 phút là tốt nhất bạn ghé sang tai bên đây làm lại như thế kệ nó tai bên đây nó ướt tiếng cũng được làm để làm thế bạn tiếp tục làm tay đấy làm xong đúng quy trình như vậy xong bắt đầu bạn quay lại nhỏ mũi mũi bạn nhỏ bạn nhỏ vào mũi cho sạch và bạn ngậm ở họng mũi nếu bình thường bị tai thì mũi bạn có thể làm qua không phải cần phải quá sâu quá lâu thì nhỏ vào mũi và nhỏ vào họng hãy làm đúng cái quy trình như vậy các bé mà không ờ, không không ngậm được thì hãy lấy cái thìa nhựa nhá đừng lấy thìa inox lấy thìa nhựa múc nguyên chất nếu mà nếu mà mà mà mà, mà họng chữa họng cho con trẻ múc nguyên chất đổ vào từng thìa con nó sẽ nhấm nhấm nhấm nhấm nhấm như kiểu uống ấy cái này có dễ hơn uống cả siro bạn cứ đè vào miệng này là cái con cứ nhấm nhấm nhấm nhấm và cả một khoang miệng và nước nó xuống qua cuống họng mũi như thế cứ nhỏ vào để cờ mũi con uh, giữ đầu giữ cổ con tí là nhỏ qua hai mũi nhỏ nhưng không phải nhỏ một giọt đâu phải nhỏ đến mấy giọt liền nhỏ cái con xuống cái là nhỏ nhỏ nhỏ vì nó lành nó rất lành tính mũi bạn có thể pha ra một tí được mà nếu con ấy cũng không cần pha thì ờ, cái viêm tai giữa là các bạn làm như vậy còn cái viêm họng họng hạt viêm a hay là viêm họng thì các bạn phải làm thế nào <clears throat> việc nhỏ mũi là đương nhiên nhé việc nhỏ mũi là đương nhiên và cái viêm họng bạn cần phải bạn cần phải như này bạn ngậm bạn đừng ngậm nhung nhỏ quá hãy nhậm một to to vào bạn ngửa cổ lên bạn hò hò với mục đích rằng là, là để nước nó cứ loanh quanh ở đấy sau đó bạn nuốt từng ngụm nhỏ cái ngụm đầu tiên nếu đối với những ai viêm họng ấy những ai viêm họng nặng ấy, là nó nó ra đầy nhầy nhầy nhầy nhầy nhầy nhầy cái ngụm đầu tiên bạn có thể bạn nói xin lỗi nhá ai bị viêm họng lúc đấy nhá nó ra đầy cái nhầy nhầy nhầy nhầy nghĩa là bạn bạn ngậm xong ấy, bạn thấy nó nhầy đầy miệng thì miệng đầu tiên ngụm đầu tiên bạn không nên uống vì smart a khá rẻ bạn không cần phải lấy uống lấy uống, lấy uống để bạn hò hò hò cái nó ra rất nhiều thứ và bạn nhổ nó đi bắt đầu từ ngụm thứ hai bạn vẫn khò hò như vậy nhưng bạn phải nuốt từng ngụm nhỏ cái nuốt từng ngụm nhỏ nó không phải là để nó vào dạ dày nó quay lên nó chữa cái gì đâu mà nuốt từng ngụm nhỏ với lý do là gì có những người viêm họng dưới này này cái chỗ dưới nó vẫn viêm nó vẫn gây đau nó vẫn gây ấy, nó vẫn gây gây gây gây khó chịu với cái ho thì bạn phải nuốt từng ngụm nhỏ thì cái ngụm đấy nó nó đi qua cái chỗ bị viêm tiếp xúc với viêm ở dưới nên cái việc là có những người ngày xưa là em chỉ bảo khò thôi không bảo nuốt nhưng mà có những ca là nó lại viêm ở dưới thì chúng ta cần phải cần phải nuốt ở phía dưới nửa cổ lên khò và nuốt từng ngụm nhỏ đối với viêm hỏa hạt thì lâu hơn viêm A rất nhiều viêm A nhé viêm A mặc dù viêm hỏa hạt nó không gây sốt cấp tính nhưng viêm A thì nó gây sốt cấp tính hay là viêm họng thế viêm họng cái thường viêm họng hôm nay mà bạn bị viêm họng nhé ngày bạn chỉ ngậm này ngày mai bạn hết viêm họng ngay như cái viêm A với cái viêm họng hạt viêm họng hạt đấy bạn phải ngập đến cả chục ngày bắt đầu nó với khỏi chung ngày nó mới khỏi là vì nó có là các cái hạt và nó phải xẹp dần nó không bay được cái hạt đấy đâu nó là xẹp dần và bạn không bị viêm nữa nhưng viêm A nhé mặc dù viêm A bạn đang bị sốt ly bì bạn không cần một chúng ta viên kháng sinh nào chúng ta tự tin khẳng định với khách vất kháng sinh đi không cần dùng kháng sinh vất kháng sinh đi không cần dùng viên thuốc nào hết a bạn ngậm như thế nhé. ngày năm bảy lần vào càng nghĩa là rảnh thì ngậm rảnh thì ngậm không quá hai ngày gần như tịt hoàn toàn nhưng có cái là nó chưa khỏi và đến ngày thứ ba gần như không còn dấu hiệu của viêm a mặc dù không còn viên thuốc mà nếu như bạn uống thuốc bạn phải uống thuốc kháng sinh liều cao tầm khoảng 3 ngày thuốc bắt đầu mới có tác dụng thuốc bắt đầu có tác dụng ừ, vào và bạn phải uống thêm 3 đến 5 ngày nữa mới đủ một liều kháng sinh mới mới mà được còn này tầm 3 ngày nó kịp bạn thích uống nữa thì bạn uống bạn không à bạn thích ngậm nữa thì ngậm nhưng bạn ngậm để cho nó đảm bảo thôi thì cái nghĩa là cái nặng nhất nghĩa là tại sao ấy, nó thật với các bạn rằng là đôi khi cái buồn cười thế đôi khi chỉ có cái, cái, cái viêm da cơ địa nó có tí tí ngoài nhìn nó nó hơi xấu xấu tí thôi nhưng bạn chữa cả tháng nhưng mà cái vết thương mủ mủ hay mụn nhọt sưng to đùng chúng ta chỉ chữa 3 đến 5 ngày mặc dù rất mủ rất ấy mủ dịch hôi tanh chúng ta chỉ có mấy ngày hay là ví dụ viêm a thế viêm a thì lại rất nhạy hay là viêm họng rất nhạy nhưng viêm họng hạt thì lâu hơn <coughs> thì ở đây là gì người già ba bầu trẻ nhỏ đều dùng được hết đều dùng hết gì cái viêm chữa nguyên lý viêm họng này như thế còn viêm xoang viêm mũi dị ứng thì ở đây nó cũng thế nhá cái xoang cái ông viêm mũi dị ứng thì ông chỉ khó chịu khi thời tiết hoặc là ngày ông bị ờ, như em là bị cái dạng viêm mũi dị ứng với lệch vách ngăn thì nó cứ chỉ sụt xịt khi mà mình hát xì hơi cái là nó làm một tràng luôn mũi nó chảy hoặc là ví dụ khi mình đang từ nóng vào lạnh hay ngồi lên xe điều hòa là nó nhức nhức mũi nhức đấy đích phải viêm còn nhỏ nó chỉ thông thông hơn thôi đấy phải viêm nhưng mà cái đấy lại chữa gần như nó chỉ giảm thôi nó lại không ổn mặc dù rằng cái ông ờ, cái ông viêm viêm mũi giếng thì ông ấy lại là nhẹ hơn ông viêm xoang ông viêm xoang xin lỗi nhé ông nào mà bị viêm xoang nặng nhé nói xin lỗi là vợ con hay là ờ, người ở người bên cạnh những người mùi tanh méo có những người viêm như vậy bạn nó ra cái mù dịch tanh bạn thở ra bên cạnh nó còn tanh nó còn tanh cả một ổ dịch nó còn ổ xoang bạn thở ra xin lỗi nó có mùi nó tanh tanh tanh tanh tanh tanh nó là thật nhưng có những người xoang là nó còn còn tanh cả mùi như thế nhưng mà nó buồn cười như này như này cái ông xoang gần như khỏi 100 phần trăm còn ông viêm mũi gì cũng như em này nọ là chỉ đỡ thôi không khỏi cái ông xoang là chúng ta gần như là có những người thì 7 đến 10 ngày là ổn như có những người tầm hai chục ngày trở ra là xoang khô đét này đẹp thỉnh thoảng bạn rửa lại và nó không còn ổ dịch nó không không, không còn mùi tanh nó không còn nó ờ, còn khó chịu như trước nữa nó cảm cái ổ choang ở trong đấy nhưng mà những ai bị choang nhá, bạn thành ngửa lấy bạn nhỏ hai bên hoặc là nếu như mà cái cách chữa xoang ổn nhất là như này bạn không cần pha cái cốc to này đâu bạn lấy cái cốc như cốc uống nước chè bạn pha tầm đấy bạn lấy một mũi bạn hít bạn thật mạnh hít thật mạnh một bên đấy. xong là nó xuống qua cổ họng nó ấy bạn nuốt được bạn nhổ được bạn hít bên đây đặt đặt vào nước hít đầu tiên em không hít được nhưng mà thực ra hít rất dễ bạn cứ này hít thật mạnh để nó lên cả hốc xoang lên cả vùng thường uh, ờ, trên trên trán này thì nó nó rất là nhanh nhưng mà mấy ngày đầu nhá mấy ngày đầu của xoang xin lỗi nhá mủ dịch cái mủ xanh ấy, nó chảy cả xuống cuống họng luôn nhưng bạn đừng sợ hoặc mủ có như xin lỗi nó chảy cả ra mũi này luôn nó đang từ những cái thể các cái ổ xoang ổ dịch bây giờ bắt đầu nó được xử lý thì nó chảy hết ra cả đường mũi nó chảy hết ra cả đường họng nhưng việc đó không sợ bạn hãy kiên trì kiên trì lành thì tầm khoảng 10 ngày đối với ông bị xoang nhá xin lỗi nhá nhưng ông bị xoang là mạng nó quảng cáo là chữa mấy ngày dứt điểm ấy là bốc phét toàn tốn tiền mấy trăm nghìn cái lọ con con này đều cũng khỏi đâu gần như không khỏi nhưng với Samana gần như tầm em không dám nói có mấy ngày nhưng mà mấy ngày đầu là nó ổ dịch nó ra rất nhiều và chúng ta cần phải xử lý ở ờ, vấn đề như thế Ờ, và tầm 10 đến 15 ngày thì mới ổn được và trên mũi dị ứng nha chúng ta cũng nói với họ luôn không để để khách hàng là là là đây như em cũng khỏi đâu tất nhiên em cũng lừa nhỏ nhiều khi vợ nhắc mãi nhưng nhiều quên thế thì viêm mũi dị ứng nha xoang chúng ta khẳng định là ổn nhưng mà viêm mũi dị ứng nó chỉ giảm thôi anh ạ à, chị ạ à. nhưng mà nó dễ chịu hơn rất là nhiều nó đỡ đỡ đi nhiều <coughs> thì chúng ta phải nhớ như thế nhá không là đến lúc khách hàng bảo viêm mũi dị ứng ờ, của anh xoang xoang thể dị ứng hay là thể xoang mù dịch nó rất phải phân biệt ra không là khách hàng lại bảo chúng ta là mẹ ông toàn chấm gió có khỏi đâu chúng ta phải thừa nhận với nhau như vậy và có một cái nữa là ở trong cái khu vực uh, tai mũi họng thì còn có một cái nữa rằng là viêm ở đây em quên mất không đưa viêm uh, gì nhỉ viêm uh, viêm lợi nhiệt miệng chân răng uh, và nâm lưới bản đồ thì ba cái này đều chữa như nhau bạn hãy thực ra là cứ bắt họ ngửi xong cho họ ngậm trực tiếp đừng pha đừng bắt pha pha nhiều khi nó nó ảnh hưởng thì bạn cho vào cái nấm lưới bản đồ bạn ngậm bạn ngậm ngay trực tức từ nhiệt miệng hôi miệng nhiệt miệng hôi miệng và nấm lưới bản đồ ngày ba lần gần như không quá hai ngày sang ngày thứ ba là lưỡi bạn tươi đỏ còn nhiệt miệng tầm khoảng hai ngày nhưng cũng có những người nhá không hiểu cái nhiên miệng ở thầy đấy thầy gì nhưng phải đến năm bảy ngày về đó nó chỉ có một, vết tí tí thôi nhưng mà nó không loang còn không loang như thường rằng là trên 90 phần trăm là chỉ hai đến ba ngày là chúng ta xử lý luôn cả nhân miệng hôi miệng và chân tay miệng à ờ, ờ, ờ, cái gì nhỉ viêm nha chu có những người hôi miệng nhé viêm nha chu nhé cái viêm nha chu thì nếu ai đang làm ở phòng răng đang ngồi đây này nó gây ra hôi miệng nó gây ra hôi miệng gần như bạn không chữa khỏi được đâu đừng có bốc phét những ông viêm chân răng xin lỗi là có những cái mà các bạn trồng răng cho người ta xong tự gây viêm, viêm nha chu người ta bị hôi miệng suốt cả một quãng thời gian và bạn không đền được người ta đâu vì không chữa được không chữa được đấy thì ờ, nấm lưới bản đồ của trẻ nhỏ nhé cái nấm lưới bản đồ của trẻ nhỏ nhé xin lỗi nhé nói bằng thật luôn là bạn đến bệnh viện chữa bạn bồi không lại thuốc không ăn thua đâu cái nấm đấy là gần như không ăn thua và sờ mắt a không quá ba ngày cái à, nãy em không quên mất không nói tới cái nấm lưới bản đồ nữa nấm lưới và đồ chúng ta tự tin luôn bệnh viện các loại thuốc bôi bôi uống uống không ăn thua đâu nhưng smart a là ổn ngay chúng ta va rất nhiều ca nấm lưới và đồ rồi <clears throat> bắt đầu đến nghĩa cả một cái bắt đầu em đi từ trên em nói rồi em đi từ, từ vòng cả một vòng xong bắt đầu quay trở lại mà thế thì mà trên mặt trên mặt chúng ta vừa nói mũi rồi nhá họng rồi nhá tai rồi nhá uh, nấm rưỡi răng viết rồi nhá giờ đến mắt mắt ý, thì ờ, nghĩa tai thì chúng ta ủ bằng bông thôi nhưng mắt thì chúng ta làm như nào chúng ta nhỏ mắt không có những người ngày xưa là em bảo là nhỏ mắt nhưng mà nhỏ mắt không chữa được viêm bầm mí nhỏ mắt chúng ta không chữa được viêm bầm mí thế thì để chữa được viêm bầm mí hay là cả cái lẹo chúng ta hãy lấy lấy cái giấy kiểu như thế này này giấy kiểu giấy dai dài dài. xin lỗi là giấy này để, để chú ý vệ sinh cho bọn trẻ con ấy bạn hãy lấy nào, lấy vẫn gấp lại cũng được bạn đè vào hai mắt bạn đè vào mắt như này nhỏ vào bạn hãy nhỏ vào đẫm vào mắt nó không nghĩa là nhỏ trực tiếp cho em không cần phải pha đâu ngày xưa mọi người cứ phân tích với em là trường làm sao pha nó cay nhưng ai nói cay là người đó chưa từng nhỏ hãy nhỏ đau mắt đỏ này lẹo này viêm bờ mí này hay là các cái loại nó tem nhèm có những người họ họ bị bệnh nó chỉ tem nhèm tem nhèm tem nhèm thôi tem nhèm tem nhèm thì hãy để vào vào mắt hãy để vào mắt cả hai bên tất nhiên không biết bạn có tự nhỏ được cho bạn không hay nhờ người khác hay là thấm thấm vào trong đấy cho thật đậm để lên xong là uh, ờ, để cả hai bên xong thỉnh thoảng thỉnh thoảng bạn lại nhỏ thêm nữa mà kệ nó nó chảy ra bên cạnh này tí cũng không sao bạn để cái cái khăn ở dưới gối là bạn nhỏ được rồi bạn ủ đấy tầm 15 phút tầm 15 phút xong nếu mà như vậy bị lẹo bị lẹo thì bạn cứ lấy cái bông bạn chấm chấm chấm chấm ở cái chỗ lẹo cũng đều không quá hai đến ba ngày là các bạn thịt hoàn toàn tim bầm bì khó thế viêm bầm bí tầm 5 ờ. ngày dạ, viêm bầm bí tầm 5 ngày <coughs> thì mắt là các bạn phải dùng cái này nhé các bạn nhỏ là đôi khi bầm bí nó ở ngoài nó không tiếp cận được nó chỉ đi qua được tí thôi đi qua được tí thôi nhưng mà uh, bạn cần phải cái này với chữa được viêm bầm bí bật ủ vào để vào bị ở đâu để đấy <coughs> bắt đầu đến uh, mụn trên mặt mụn trên mặt thì uh, cái tại câu chuyện là tối qua có một cái vấn đề là mụn trên mặt mụn trên mặt hay mụn ở đâu cũng thế thôi mụn các bạn phải hiểu nguyên lý như này nhé việc đầu tiên phải nắm nguyên lý đã tất cả các biểu hiện ở mụn từ mụn nhọt từ này nọ đều do nguyên nhân gốc sâu vấn đề là do vi khuẩn gây ra đều do vi khuẩn gây ra tẩy trang hay là chàm sữa thì nó cũng nằm trong vấn đề trên mặt thế thì mụn trên mặt nhé các bạn uh, rửa bằng sữa mắt a được bạn bạn mà không tiết kiệm thì bạn pha tầm 16 17 10 bạn rửa qua nước ấm ở Smart <coughs> bạn rửa thật sạch đi bạn rửa thật sạch đi sau đó đối với những mụn nào mà nó có nhân nó trắng rồi bạn bóp nó đi mụn nào mủ rồi bóp đi ờ, những cái tài liệu cũ là là không bóp không bóp là sai còn lâu nó mới khỏi được những cái mụn nào trắng trắng mà có thể bóp được bóp luôn còn những cái mụn nào nó ẩn ẩn dưới da kệ nó bạn hãy cũng lấy cái giấy phải như thế này lấy cái này gọi giấy mặt nạ cũng được giấy mặt nạ bạn nằm ngửa lên bạn đắp bạn đắp đắp đắp lên chấm chấm bạn thỉnh thoảng bạn chấm như ướt này bạn lại đắp lên cứ đắp đắp đắp lên đắp hết kín mặt thì nó có hiện tượng gì xảy ra bạn nặng hết mụn có những người mụn sẽ xẹp ngay lập tức nhưng có những người bạn sẽ các cảm giác là nó ngưng ngứa nhưng ngưng ngứa thực ra đấy là gì tất cả những cái biểu hiện đó nó không phải là dị ứng dị hiếp gì hết và mụn của bạn nó ẩn ở dưới da rất nhiều thì khi mà nó có một cái môi trường bên ngoài tác động thì nó gây ra những cái biểu hiện rằng là người thì ngứa ngứa người thì tưng tức người thì thế này thế khác nhưng bạn hãy yên tâm rằng là đó là biểu hiện rất thông thường mà đôi khi những mụn ẩn đấy cần bung lên cần bung lên mụn to thì xẹp đi mụn nhỏ bung lên và nó mới hết được bạn hãy nhớ rằng bạn rửa hàng ngày bạn rửa hàng ngày bạn rửa hàng ngày và bạn ủ ủ cố gắng được 15 10 15 phút càng tốt cứ ủ lên ủ lên đấy bạn ủ được và cái hiện tượng nó bị ngứa hoặc là nó nổi thêm mụn cũng không sao đâu nó không có mụn mới đấy đâu mà mụn ở dưới bắt đầu nó bung lên là vì câu chuyện bung lên mụn các bạn nhớ rằng là ví dụ như là cái cái hai cái mụn ở mu của cái bạn ở dưới hải dương ấy, nếu dưới hải dương nó chỉ có mụn bằng cái tí tí tí những cái đầu tăm mà nó gây đau nó gây đau mà không đi lại được bạn đi lệch cả mông bạn đi lệch cả mông bạn đi nó còn vẹo cả xương dù rằng hai cái mụn đấy nó chỉ như là hai cái mụn uh, mụn bằng cái mụn tăm thôi nhưng mà khi dùng smartphone nó toang ra nó toang ra và sau đó mới khỏi hoặc như bạn em những ngày đầu chỉ có hai cái mụn ở môi này thôi mà đi chữa da liễu trung ương chữa bệnh viện tỉnh bệnh viện huyện các phòng khám mãi không khỏi được tốn rất nhiều tiền mỗi lần khám là cả tiền triệu không khỏi được chưa tính tiền đi lại muốn hai cái mụn nho nhỏ cứ tình tưởng nó tèo lên pháp mà tự nhiên con gái nó tèo hẳn lệch hẳn mông bên bên môi này. bạn cảm tưởng như bạn bị ngứa bạn bị đốt ong đốt môi nó như nào nó tèo lên như thế mặc dù đi khám nó không ra cái gì nó chẳng có ngoài có gì nhưng khi bôi cho mara vào nó đỏ lên nó đỏ hết chỗ đấy lên và đến ngày thứ hai nó bung luôn cả cái há luôn cả cái hai cái mồm ở cái mụn này đến ngày thứ ba thì bạn cái mụn đấy là bạn tự cạy đi được thế là nó khỏi thịt hoàn toàn khỏi thịt hoàn toàn thế thì đây là cái việc mụn ở trên mặt này mụn ở trên mặt này nó ngứa một chút nó nó với bạn mới dùng có một lần bạn đã đã đã lo rồi thì không thể thành công được và bạn cần phải thêm tầm thương mũi trên mặt tầm khoảng 10 đến 15 ngày là ổn gần như ổn hoàn toàn các bạn biết rằng là có những ca mặt nó mủ dịch toàn dịch bạn than vi bạn làm ấy mủ dịch toàn mặt không còn kín chít chít không còn chỗ nào đi da liễu rồi đi tất cả đi thẩm mỹ viện đi các kiểu rồi mủ nó cứ chảy ra từng đó mà nó khi đó dùng của chúng ta đến ngày đến tuần thứ ba là 21 ngày 21 ngày mà đầu nó đã xe hết rồi chỉ còn những cái vết thâm thâm vì nó nhiều cái tổn thương quá thâm thâm thâm và dần dần nó khỏi dần dần nó khỏi <coughs> thì với mụn các bạn cứ tự tin dùng và chúng ta nên dùng để tẩy trang hàng ngày đối chị em nó không tốn gì đâu mọi người đừng phải dùng cái gì nó quá nhiều mọi người pha cho em bằng này được lấy cái bông tẩy trang pha tầm một nắp đến hai nắp vào một cái chai này bạn dùng cả tháng nếu bạn pha chỉ để tẩy trang không đến một à, không phải hơn tháng <coughs> nếu như tương đương nước bạn chỉ cho một nắp hoặc bạn rửa mặt bình thường bạn lấy cái nước này bạn thấm nếu bạn chấm chấm này bạn thấm bạn lấy cái bông tẩy trang bạn thấm một chỗ này bạn thấm đủ cái mặt của bạn rất nhiều và khô thoáng bạn đừng đối với mặt nhé các bạn đừng cho đậm đặc quá bạn chữa mụn với cần đậm đặc đối với những chỗ nào mụn tự như nó mọc bạn bó phát xong bạn lấy lấy trực tiếp bạn lấy tay bạn chấm chấm chấm chấm vào lấy cái chấm chấm chấm chấm chấm vào mai nó tìm ngay mụn ở chỗ nào bạn chấm ở chỗ đó mai nó tìm ngay và tẩy trang thì bạn cũng làm như thế cứ dụ cho thật loãng thôi dụ tầm này bạn chỉ cho tầm của một nắp thôi đối với tẩy trang mình chỉ cần cho một nắp em không cần cho nhiều một nắp bạn tẩy đi và yên tâm rằng nếu bạn làm đều bụi gần như là không còn xuất hiện được nữa trừ khi là bạn quên trong bạn đi trời ngoài bụi nhiều thì bắt đầu nó nó sưng lên nhưng nếu sưng lên về bạn lại chấm nó lại tịt thì tẩy trang là cái việc mà chị em phụ nữ nên cần và chàm sữa bọn trẻ nhỏ chàm sữa trẻ nhỏ với nấm lưỡi bản đồ xin lỗi rằng là y học hiện đại gần như không thể chữa khỏi em nói thẳng luôn như thế với con em này ngày xưa này lúc cháu cái cháu thứ hai này 7 tháng trời người ta thì chụp ảnh khoe con trên Facebook liên tục con nhà em thì hai má của nó chữa mãi không thể khỏi được đi khắp các bệnh viện cả da liễu trung ương cả nhi uh, phụ sản này đó lúc nó nó nổi nhiều thì càng phải đi thì cứ về bôi đến khám một lúc sau lại cho một cái tip về bôi cho một cái tip về bôi bôi nó cũng chẳng khỏi bôi nó cũng chẳng khỏi và em kết luận rằng là cái chàm sữa trẻ nhỏ gần như là y học hiện đại không chữa được nhưng mà chàm bát a nếu đúng chàm sữa không phải viêm da cơ địa chàm sữa đối với chúng ta khoảng 5 ngày tịt hạch đến ngày thứ ba là nó mở hẳn và 5 ngày tịt hạch đối với chàm sữa trẻ nhỏ nên là cả một cái vấn đề trên mặt đây em thêm một cái nữa là cái cái tóc vì đến giờ cũng là 9 giờ rồi chúng ta cũng chỉ trao đổi với nhau tầm một tiếng không sợ mọi người bội thực thì nấm trên da đầu thì thực ra là đối với nấm đầu nhé em cũng khẳng định là không khỏi hoàn toàn được đâu nó cũng là bệnh từ máu đấy nấm da đầu có những người gọi là viêm da cơ địa thì nó ở ngoài da như tiến sĩ khải thì bảo nói là có từ viêm da cơ địa không có viêm da cơ địa nhưng đấy là chỉ gọi bắt bẻ câu từ thôi cái câu từ dân gian cái câu từ dân gian thì nó gọi là như vậy nghĩa là ông ấy phân tích rằng là địa thì phải là đất viêm da cơ địa này nọ thực ra nó là cái bệnh tự miễn một cái nấm tự miễn và nó từ máu nó có yếu tố di truyền nó có yếu tố di truyền nên là cái, cái cách đặt tên chúng ta không quan trọng và cái biểu hiện bệnh rằng là nó có yếu tố di truyền cái thứ hai rằng nó nó nó nó nó bôi các loại thuốc là không khỏi đấy ví dụ như là là là đi khám thì người ta cũng đều nói là viêm da cơ địa đấy. thế thì ở trên đầu nếu nấm cái dạng nấm nấm đầu ấy thì thường nó là một dạng của viêm da cơ địa nhưng mà nó lại mọc ở trên đầu và gần như không khỏi hoàn toàn nhưng nó giảm triệu chứng rất nhiều nhưng mà đối với cái mủ nhá nhìn cái viên cái nấm ấy, thì nó gãi gãi đi cái là hết tắm rửa sạch sẽ nó hết nhưng mà ở trên đầu nhé có những cụ là tầm hơn 90 tuổi hơn 90 tuổi bị mủ ở trên đầu chúng ta bôi nó cũng sạch ngay lập tức nấm và sạch ngay lập tức nó chỉ hai ba ngày khô hết và nó trở lại bình thường nhưng mà nấm ra đầu mặc dù là là uh, nhìn thế thôi nó không đơn giản thế thôi nhưng chữa rất lâu và gần như không khỏi hoàn toàn còn đối với gầu thực ra gầu thì quá đơn giản gầu bằng gội hai ba lần có rất nhiều người đến bây giờ là bỏ dầu gội đầu và không cần dùng dầu gội đầu các bạn biết không vừa lúc nãy là, là lúc ờ, em chuẩn bị ờ, ra xưởng để để lên sóng thì ờ, chương trình VTV 24 chuyển động 24 giờ đấy một xưởng sản xuất dầu gội đầu các loại đó, mà kho xưởng rất hoành tráng các bạn biết rằng lượng hàng đi ra thị trường đấy là một khoảng thôi nhé còn rất nhiều nơi ở trên đất nước này sản xuất như vậy rất nhiều nơi sản xuất các cái hàng giả như vậy chưa nói là hàng từ nước ngoài về bạn dùng các loại đấy nó không gây ung thư thì mới lạ đúng không toàn các cái thành phần chất cấm này nó các kiểu thế thì câu chuyện quay trở lại là uh, trong một tiếng đồng hồ thì em uh, xử lý chủ yếu các vấn đề uh, ở khu vực trên mặt hoặc là nếu có có thì em xin lướt qua một chút một lướt qua một tí bệnh ngoài da zona thần kinh rời thủy đậu rời leo chân tay miệng như này nhá đối với những cái này là nó có những cái vết thương hở nhỏ như nó mưng mủ thì việc đầu tiên là bạn cần làm sạch mủ làm sạch mủ và với thấm được bạn thấm tỷ lệ nào cũng được đậm đặc thì nó tốt và đôi khi đậm đặc thì nó hiệu quả hơn và bạn đậm đặc cũng không sao thì ờ, hôm nay có lẽ rằng là, nó cũng rơi vào tầm một tiếng đồng hồ thì em cũng ờ, slide cũng còn khá nhiều vì chúng ta trong vòng trong vòng một buổi tối chúng ta không thể nhồi nhét hết được thì hôm nay em xin già lại em xin già lại hôm nay là các vấn đề như sau những lưu ý khi sử dụng nha mọi người cơ bản biết rồi nhưng mà đặc biệt lưu ý là không được nước lọc đầu không được nước giếng khoan cái đấy là lưu ý rất quan trọng cái vấn đề thứ hai rằng là tỷ lệ pha tỷ lệ pha bạn pha tỷ lệ nào cũng được tỷ lệ pha bạn pha tỷ lệ nào cũng được nhưng đối với vết thương hở to vết thương khâu và phụ khoa với mũi mũi thì cũng không quá quan trọng đâu ba bốn vấn đề này là bạn lưu ý về tỷ lệ tỷ lệ bạn cần phải hạ tầm từ một mười đến một nghĩa là đối với thương hở to các bạn nên tư vấn lại đội nhóm các bạn cần đẩy các thông tin vào các nhóm để mọi người cùng giúp các bạn đối với thương hở to đôi khi còn cần phải quan sát hàng ngày nữa cơ là vì các bạn vết thương ở to các bạn ở viện các bạn còn cần phải bác sĩ chăm sóc mà đây chúng ta chảy nhã vứt bẵng đi à thì đối với thương ở to đối bỏng lớn các bạn cần đẩy lại đội nhóm chăm sóc liên trần hay ờ, phương anh hay là một số người rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề vết thương ở to và liên trần đội nhóm của liên trần hầu hết là mọi người đều xử lý được vết thương ở to thì uh, mấy cái vấn đề này là mọi người cần lưu ý đấy cần lưu ý thì uh, nhá nhắc lại nhá là vết thương hở lớn này cái thương khâu này khâu mà bạn uh, dùng uh, ờ, nhiều quá đậm đặc à, tỷ lệ cao quá là nó khô bên ngoài nhưng nó ướt bên trong có những chỗ nó còn mủ bên trong mủ đấy thì nó rất buồn cười nhưng mủ đấy bạn nặng cái bạn lau cái nó này nhanh cực nhưng nó vẫn không đảm bảo à, phụ khoa phụ khoa bạn chữa bạn tỷ lệ nào cũng được nhưng nếu mà để vệ sinh hàng ngày bạn phải cho em tỷ lệ tầm 1 phần 20 mũi thì uh, có tùy theo có người dùng được thế này dùng được thế kia còn lại tỷ lệ nào cũng ok em mũi họng thì riêng có vấn đề tai là bạn phần cần phải ngoáy đi ngoáy đi để cho nó sạch nó tiếp cận nước nó tiếp cận vào các cái cái cái phần viêm bạn phải ngoáy cho sạch hai bên ủ bên đây ủ bên kia và mũi bạn cần nhớ lưu ý à, tai bạn cần lưu ý xử lý cả mũi và họng họng thì bạn cần phải ngậm và nuốt họng bạn cần phải ngậm và nuốt viêm xoang thì bạn cần phải hít lên và cần xử lý họng cần xử lý họng nấm lưỡi bản đồ nhiệt miệng uh, viêm nha chu rồi thì uh, những cái vấn đề về về cả một khoang miệng này cần phải ngậm mắt thì hầu hết làm nếu đau mắt đỏ bạn nhỏ là ok ngay đau mắt đỏ bạn nhỏ ok ngay như viêm bầm bí hay rằng là uh, lẹo gọi là cái quê em gọi lẹo nó nổi nổi lên mũi này là bạn cần phải ủ mới khỏi được da mặt da mặt trên mụn bạn cũng cần phải ủ ủ trang thì cần rất loãng để cho nó khỏi khô da và cần dụ như cần nửa cốc này bạn cần một nắp thôi không cần nhiều tốn nhiều không cần để làm gì thì uh, tẩy trang với tràm sữa tràm sữa thì cũng chữa như uh, mụn trứng cá nấm da à, đầu thì gội bạn pha tỷ lệ từ một ba một sáu bạn gội cứ gội còn nếu như bạn trọc lóc rồi thì bạn lấy cái này bạn ủ lên lấy cái này bạn ủ lên kệ nó lại chấm chấm chấm chấm ủ lên Đấy, và thời gian cứ tầm tiếp cận là tầm 10 15 phút <coughs> thì còn rất uh, nhiều các cái em buổi sau em cũng sẽ chia sẻ mà cái thời gian ờ, để mà chia sẻ các cái vấn đề khác là vì uh, cũng bắt mọi người ngồi cũng khá là lâu thì uh, tinh thần là có lẽ là chúng ta quay trở lại uh, nói đến vậy và để xem là mọi người hôm nay có có hiểu được uh, nội dung câu chuyện không mọi người cũng có thể bật mic để chúng ta giao lưu với nhau để xem là uh, mọi người có vỡ ra được cái gì không có những người uh, những người biết rồi thì không nói những người chưa biết thì chúng ta cần phải hiểu thêm là vì cũng không thì uh, nó vẫn còn nhiều lắm với em liên liếc qua ừ, vì cũng chưa đào tạo uh, theo một cái slide này lần nào thì cũng chưa ước lượng được thời gian thì có lẽ là cái buổi đào tạo về cái lượng đào tạo thì em em dừng ở đó thì uh, có ai có câu hỏi gì không ạ mọi người có thể bật mic hỏi uh, thực ra là hỏi bất kỳ có những câu hỏi là em chưa định trả lời nhưng mà vì có chị ở trong uh, trong thầy Hồ Chí Minh chị bảo là chị quyết phải hỏi thực ra là chị chưa có niềm tin vào Smart A đối với vấn đề đường uống và chị đọc trên mạng rất nhiều và mình có khuyên chị là không nên đọc nhưng uh, chị quyết thì hôm nay thì thôi chị hỏi luôn em để em trả lời em giải đáp luôn cho chị để cho tất cả mọi người cùng uh, cùng hiểu tại sao Hà Văn Nam có những cái cần phải giấu có những cái chưa cần phải tung ra trả lời những cái khác em cãi cùn cãi bừa những cái khác thì em chưa cần phải trả lời thì hôm nay không biết là chị nếu có đây thì ờ, câu chuyện chị em mình trao đổi trên mạng chị biết rồi à mà trước khi nói như này nhá, ngày mai là rất rất nhiều thẻ cao may mắn có giá trị 5 đồng được tung ra trong ngày mai từ 2 triệu 5 triệu 360 nghìn 200 nghìn 90.000 và thấp nhất 90.000 chương trình quà Tết từ dạ, dạ. cái vấn đề nhé mọi người đừng đừng bao giờ đừng bao giờ không bỏ qua cơ hội đó khách hàng sẽ được ít nhất rằng là một cái thẻ cào thẻ cào thấp nhất là 90.000 còn rất nhiều thẻ cào có mệnh giá 5 triệu 2 triệu uh, 360.000 190.000 à 180.000 và 90.000 thấp lên 90.000 rất rất nhiều tối mai em livestream để cho mọi người nhận quà <laughs> cái đấy thì ngày mai về em mới có trong tay được thì mới có để lên sóng được từ hộp đến à, đến đấy ok mọi người mình mình xin hỏi mọi người à, mọi người nếu hỏi thì bật cam lên chúng ta giao lưu với nhau nhỉ cũng đồng đội nhau rồi cách hỏi sao có hơi mùi clo vậy thực ra câu hỏi này nó là câu hỏi với người mới thôi cũng tiện là trả lời luôn mọi người như này nhá đến bây giờ là giai đoạn giao lưu rồi mọi người muốn hiểu thêm thì ở lại như này nhá có mùi cờ lo là vì cái gì cờ lo có từ đâu ra cờ lo có từ muối ăn muối ăn là gì muối ăn là NaCl và sản phẩm của chúng ta là muối ăn 5 phần nghìn NaCl trong quá trình điện hóa thì một đầu na cộng chạy sang một cực âm na uh, ờ, ừ. cl trừ sang cực âm uh, dương thế thì nó không chỉ có hai cái này không đâu nó là nó còn có cả nước trong nước ấy thì nó tạo ra cả khí O2 thì CL với O2 thành ClO2 ClO2 thì mùi của nó đúng hết mùi da vẹt còn cái Na thì nó chạy sang bên kia mất rồi nên là nó không thể ra NaClO được và cái mùi đó là mùi ờ, mùi clo vì nó ra được từ muối ăn mọi người có thể hỏi có thể com hỏi và giao lưu luôn alo dạ vâng chị bật ờ, lên thì mình hồi chiều mình có nhắn tin với na vâng vâng chị cứ nói đi em đang nghe mình ở gia lai chứ không phải là ở hồ chí minh đâu nghe ờ. mình ở gia lai vâng chị vâng, hỏi thì à, chị hỏi lại câu hỏi để mọi người cùng ấy em trả lời luôn mình có lấy về mình xài thì mình bị viêm xoang nè rồi à, mấy đứa con hai đứa con với cháu mình thì chữa về viêm ừ, tai mũi và à, không chưa có chưa có tai chỉ có mũi với họng thôi thì thấy có hiệu quả thấy có hiệu quả tốt mình có lấy về về và coi như là à, một lần là một thùng 10 lần sau là thùng 40 là mình đà mới lấy về là hai thùng 40 nữa để giới thiệu với mọi người á nhưng mà mình con mình nó, nó lên nó, nó, nó, nó thấy là nhiều cái bài báo đó toàn là báo nói chất cờ lo là cực độc cực uh, ờ, bạch rồi thì không nên không được uh, được, được uống đó cho nên <clears throat> cũng cũng cũng cũng phân vân cái chỗ đó cũng cũng cũng hoang mang cũng có hoang mang nhưng mà con mình thì nó đang uống nó nó, nó chữa dạ dày á trào ngược thì thấy cũng có hiệu quả đó nhưng mà nghe nói như vậy thì cũng có hoang mang rồi cái câu hỏi của chị em tóm tắt lại như thế này chị dùng cho gia đình chị ờ, và khách hàng thì thấy rất hiệu quả con chị là trong ngược dạ dày uống cũng thấy hiệu quả nhưng trong quá trình là vì thấy nó hiệu quả như thế bắt đầu rằng lại đi tìm hiểu trên mạng và thực tế rằng là ai tìm hiểu trên mạng thì thấy có một bài uh, kiểu dạng là uh, nước ăn dùng uh, cái gì hỏa cái gì nước hỏa vào thân dùng khi dùng nước anolit đó là gì cái câu chuyện là như thế này uh, tuyên tuyên tắt các tiếng của những người mọi người uh, mọi người cố gắng giúp em tắt tiếng đi cái vì nó buổi này sẽ được ghi lại để cho những người sau và mới cũng có thể nghe lại thì uh, trên mạng rất nhiều cái thông tin như vậy thứ nhất việc đầu tiên khẳng định rằng là cái bài đó để đánh vào các cái vấn đề của tiến sĩ Nguyễn Văn Khải và không liên quan smart a à, và em không lên tiếng và em cũng đang chờ các nhà chuyên môn lên tiếng ở vấn đề đó thứ nhất rằng là gì những đôi nhóm của em từ những ngày đầu họ đều hiểu và đều hiểu rằng là cái gì em giữ lại cái gì em không cái từ anolic là một cái từ em nói thẳng với chị như thế này đây cũng nói luôn dù rằng là hôm nay em mở hết em đăng mở hết và em có những người nào nào như uh, Samsung nào như iPhone nào như này ờ, những nick lạ em còn chẳng biết ai và mọi người không bật cam em cũng không biết ai và em cũng không quan tâm là ai em nói như thế này để mọi người hiểu này cái từ anolic là một cái từ rất stupid gọi là từ ngu đần em khẳng định như thế một nghĩa là chị còn nhắn lại cho em là người ta là giáo sư người ta là phó giáo sư người ta nói nó phải có trọng lượng và xin lỗi các loại đấy luôn chả biết cái mẹ gì và được báo chí đến hỏi và người ta trả lời một cái từ anolit phải hiểu về nguyên lý cả vật lý và khoa học anolit là cái cực anốt và catolic là cực ca gọi là cực âm và cực dương nếu như cách điện phân thông thường và cách điện hóa thông thường thì là nó ra ở hai cực đó và tên từ anodic là nó phân biệt hai cái cực đó nghĩa là cực anode gọi cực uh, từ cực anode và cực cathode lít nó là thêm về vấn đề là dung dịch của vấn đề đấy thôi thế thì để mà hiểu như này nhá cái nước kagen cái nước kagen của nhật cái nước ion ấy đấy cũng là quá trình điện hóa nhưng mà là vấn đề gì vấn đề là nó cũng lấy từ cực âm và cực dương đó thôi nếu như mà nó là sản sản nghiệp thì nó lấy từ cực uh, ca tốt cực ca tốt giống như là em quay rất nhiều lần để phản biện một cái đồng chí cái đồng chí hoàng gì đấy hoàng cung rằng là em nói rằng là đây ông thích thích ra ra ra ra ra cực ca tốt tôi quay cho ông xem ai đang làm cái gì nhỉ tôi quay cho ông xem để nói rằng là đây nó ra từ từ ca tốt và từ anốt và từ anolit bản thân giáo sư đấy phản biện là cái cách rằng là đọc một số tài liệu ở trên mạng và anodit nó là cái gì và ông chỉ có biết được đến đấy thôi thôi còn chúng ta là sản phẩm của chúng ta nhé nó còn như là về nguyên lý là nó có màng ngăn nó có màng ngăn và nó với an toàn thứ nhất rằng là cái từ anodit là cái từ rất chung cái từ rất chung và ví dụ như này em chưa nói như này muối ăn biết đi hiệp ơi có có nó có cả muối ăn công nghiệp nó có cả muối ăn thường chúng ta có thể ăn hay là tất cả hay cồn thế có cồn công nghiệp và cồn khác rượu cũng có rượu công nghiệp rồi tất cả mọi thứ thế thì từ anolit nó là cái từ rất chung nên là cái bài báo đó là cái bài báo cái người phỏng vấn là xin lỗi ông chả biết cái gì chỉ đọc kỹ cái bài báo đó chỉ đọc kỹ cái bài báo đó là ông nói rằng là ờ, cái gì nhỉ nó có tính axit nhẹ nó có tính axit nhẹ và nó ảnh hưởng tới mảo tế bào viện hàn lâm những ngày đầu để thử nghiệm cái này ông đem ra và ông đem bị ngâm và nấm ở chân có những người xin lỗi nha ngâm xong nhá tụt hết cả lông chân nói thật với chị như thế ngâm vào cho chân vào ngâm tụt hết cả lông chân vì công không biết điều chế và đúng là nó ra về nguyên lý là nó ra là ra cái chất rằng là có tính axit nhẹ nó rơi vào axit tầm khoảng năm sáu nhưng đến bây giờ nó khác rất nhiều rất rất nhiều rồi và cái cách điều chỉnh của chúng ta nó khác và ngay cả vấn đề chúng ta kiểm nghiệm thì có thể mua quỳ tím về là cái độ pH của chúng ta nó là kiềm nhẹ không phải là là là lấy vì kiềm thì nó không thể sinh ra từ cực từ cực theo kiểu là anolit được từ anolit nghĩa của nó là pH nó rơi vào tầm 5 đến 6 nên cái từ anolit là cái từ rất chung chung và cái việc đó để phản biện đó là việc em sẽ phản biện vậy chị không đủ khả năng để phản biện lại với khách hàng ba bài báo đó đọc tất cả những người đang lan tỏa smart từ những ngày đầu và những người đã quen rồi và những bài báo đó gần như là không thèm quan tâm là vì thứ nhất nó không phải nói về smart ai vì khi nào ông nào nói về smart ai em sẽ phản biện cho xem là vì có những người phản biện rằng nói là smart ai không an toàn em nói thẳng với chị là có những người đây này em không uống đến ngày nào tôi em uống cả cốc to ho như thế đâu có những khách hàng nhá nói uống đến mấy thùng to 40 và có những khách hàng uống đến giờ là 8 tháng uống thay nước lọc cả hai vợ chồng cũng uống thì chị nghĩ rằng là như thế nếu mà nó hại nó là các thành phần có hại thì đến bây giờ cơ thể nó phản ứng thế nào rồi chỉ cần uống chè này em xin lỗi, lỗi chị nhé chị uống cà phê đặc chị uống nước chè đặc lúc đói nó còn nó còn cồn cào chưa nói rằng là tất cả những cái gì nó đưa vào cơ thể và cái sức cảm nhận của cơ thể nó là đánh giá cao nhất và bản thân em uống rất nhiều và hiến máu thường xuyên và tháng nào cũng được một cái gói xét nghiệm các kiểu và công thức máu rất là ổn và cơ thể của em thế là bình thường ra mọi người uống một tí này con chị uống để chữa dạ đại dạ, tràng dạ, dạ uống có 50 ml còn em live stream em uống là một chai rưỡi hơn một chai rưỡi gần 800 ml uống nếu em uống cố được là vẫn cố được là gần một lít đậm đặc gần một lít đậm đặc nên là những bài đó nếu như bà chị vẫn chưa đủ niềm tin thì chị có thể tạm dừng việc uống là vì cái câu chuyện là gì ngay cả vấn đề về y học hiện đại có những giáo sư hàng đầu vẫn đang phản biện rằng là không có lợi khuẩn không có, có con virus nào trên thế gian này hết mặc dù người ta cũng là hàm hàm ờ, người ta những là là giáo sư nổi tiếng người ta vẫn còn đang phản biện vậy và có những nhóm giáo sư còn đang phản biện vậy những nhóm giáo sư vậy và chúng ta thì đang đi tiêm ờ, tiêm phòng uh, vaccine các loại về về về, về virus mà vẫn nói là có lợi khuẩn và vẫn có nói mà nhưng mà có những nhóm mà bản thân đấy những sự đấu tranh về về các cái phe như vậy mà nó còn không có cái, cái kết quả mặc dù là chỉ con virus thôi nó vẫn không có kết quả chứ chưa nói rằng là một cái bài báo rất là gọi là bài báo bài báo đó em bẻ từng câu một một là ông nói axit là ông đéo biết gì em xin lỗi là là là là em nói để cho mọi người mọi người đừng đừng đánh giá những cái ngôn từ của em vì thực ra họ đích biết gì đừng lôi với họ là giáo sư tiến sĩ ra đây để dọa chúng ta giáo sư không phải là cái gì biết tất đấy là nói bằng thật và cái thứ hai là uh, uh, cái gì nhỉ uh, họ chẳng hiểu gì về cái nguyên lý vì cái câu từ anolit là cái câu từ rất chung và cái, cái sản phẩm chúng ta ở đây là gì được cấp phép đàng hoàng được cấp phép về tiêu chuẩn uống được cấp phép của cục vệ sinh an toàn thực phẩm thế thì bây giờ đến giờ cấp phép mà mọi người vẫn còn nói rằng là không được đấy thì chịu chế và vẫn lôi cái bài báo đó ra thì ông cái ông giáo sư đấy ông đi ông đi nộp đơn ông, ông hỏi về cục vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không ạ và các cái vấn đề về phản biện đó thì chúng ta nếu gọi là những học thuyết mà kiểu các cái học thuyết đấy ôi nó sau này nó an hại thì sao những ngày đầu em vẫn đăng là nếu bây giờ ông bắt tôi là 10 năm nữa nó với hại thì tôi chịu chết nói đúng không ạ vì chúng ta là nó chỉ là muối ăn và nó dạng y ông, cái dạng này nó không phải là cái dạng vật chất như kiểu tá dược các loại thuốc và nó ngấm vào gan vào thận rồi này nọ và các cái này nó là dạng ion và nó mất tác dụng ngay lập tức vâng. dọn thôi em dọn mà vào sương mai tắt mía tôi mới đi đúng không ạ nên là đến bây giờ chúng ta tự tin về vấn đề này rồi và chúng ta càng ngày càng tự tin rằng là ai uống xong nhé xin lỗi nhé ai uống xong cũng thấy là cơ thể nó nói chung là nó nó tốt hơn đấy nó tốt hơn từ da rẻ từ da rẻ đến um, đến tất cả những người mà bị ngộ độc thực phẩm thì cần phải uống ngay lập tức hay là con chị bị trọng ngược đã chữa rất nhiều loại thuốc rồi chữa nhưng chữa ông trọng ngược đừng có nói là chữa vừa bị trọng ngược chữa đâu nhá chữa tỷ tỷ loại thuốc rồi bao nhiêu cái tống vào gan vào thận rồi bây giờ có một cái này uống có lợi bất cập hại là hại cái gì con chị đã ổn rồi uống thêm mấy ngày nữa ổn hẳn đi xong nên là cái từ anolit em nói là cái từ bài báo không nói không đã ngu rồi cái câu từ đấy là nếu mà nói về sma em sẽ lên sóng em nói là mày chả biết cái đếch gì dù mày là giáo sư hay mày là tiến sĩ hay là mày này kia mày cái câu này mày còn biết đếch biết phân tích tất cả từ a knowledge nó là từ, từ cực này kia nhưng cái nguyên lý của nó gì mà ngăn của nó xử lý như thế nào công còn không biết và cái ph của nó ra như nào công còn không biết nên là thôi em xin phép rằng không hề nói đến đây nó lại bức xúc chứ đừng nghĩ là lôi giáo sư ra đừng lôi tiến sĩ ra dọa em vì những cái sản phẩm dòng ca của em nhé em nói thật ra là em phản biện với các phó giáo sư tiến sĩ cũng đang bó tay không hiểu tại sao làm như vậy và tất cả những dòng smart home thế những ngày đầu đến bây giờ em không nói những người bắt trước em em cũng nói còn những ngày đầu là ông nào nói tẩy xứ làm sạch được cạn đất xi mà tẩy được xứ xứ nó, nó làm sao ấy được hay là ví dụ vách kính thế tất cả những sản phẩm hoặc đến dòng ô tô thì cái dòng rất buồn cười mà em nói xin lỗi là giờ đấy ai trả lời được nên là cái việc chúng ta cả sang bên đừng quan tâm họ là sư siếc gì hết chúng ta thực nghiệm con chị chữa rất nhiều loại thuốc rồi tốn rất nhiều tiền rồi hại sức khỏe rồi giờ dùng có mấy hôm trí tứ cảm nhận cơ thể thọ chúng ta cũng đến 70 80 ông nào đen thì ờ, không thọ bằng thôi chứ còn nó chỉ đến sống đến vậy thôi chứ <coughs> ok còn ờ, để mà thật trả lời thỏa đáng được ấy, thì nó là quá trình chứng minh chứ không phải là là ấy bây giờ bây giờ người ta uống xong người ta đi xét nghiệm mọi cái nó vẫn bình thường mọi cái chỉ số công thức máu từ người ta đang nhiễm mỡ mỡ nhiễm máu rồi người ta là, chỉ số nó dậy đẹp lên mọi chỉ số nó cứ đẹp lên thì bây giờ mà vẫn cứ bảo đặt dấu hỏi thì hỏi chịu chết bây giờ nếu mà đặt dấu hỏi thì bảo là ông uống nước nguội với ông uống nước nóng ông nào uống nước nóng ăn à, nóng sau này ung thư thì bố ai biết sau này được đúng không ạ nó không có một cái luận cứ nào để mà chúng ta ta nói việc đấy đúng không ạ chẳng như có những cái ví dụ như là ông ăn mặn quá thì rõ ràng là nó gây gây ờ, hại thận rồi hại gan rồi tất cả nó gây ra nhiều bệnh chúng nói đúng không ạ ok ờ, câu hỏi đó có lẽ là chúng ta dừng ở đó và cái câu anolit là cái câu rất ngu đần em nói khẳng định luôn như thế chả biết đấy gì anolit nó chỉ là cái cực đấy thôi mà đúng không còn người ta nguyên lý như nào người ta điều chế như nào ông còn chả biết a là anode k là ca tốt rồi, rồi sang ờ, câu hỏi tiếp đi em em xin có ý kiến ạ ừ em xin ý kiến được không ạ vâng vâng vâng à, em cảm ơn thầy rất là nhiều bởi vì là vừa lúc nãy à, em cũng đã nghe với thầy giải thích về những cái nguyên lý của cái mắt cha này thì em cũng chỉ là người à, à, ngày hôm qua em mới tiếp xúc thì em cũng à, đã thử nghiệm một chút thôi thế nhưng mà em cũng đã lấy 10 10 chai cùng ngày hôm qua mặc dù công việc em rất bận nhưng em đã chia sẻ với đồng nghiệp thì hôm nay đã hết sạch và đã có người đặt đến một thùng rồi ạ đó cứ mỗi nhà hai chai mỗi nhà hai chai rồi thế nhưng thực ra mà nói thế này em cũng ờ, xin góp ý một chút về cái câu trả lời của này của chị ờ, gì đó nói rằng là con uống đỡ mà trong khi đó bây giờ lại nghe thấy ở ngoài ờ, ở ngoài tiếng ồn ngoài kia thực ra mà nói thì em thấy rằng là cái tiếng ồn đấy mà thì nó rất là nhiều em trong ngành bảo hiểm em phải tự tin với sản phẩm của em em đã dùng đó như em đã dùng um, của um, bảo hiểm Manulife Nhà em đã dùng uh, cách đây là gần 10 năm rồi, từ 215 và chồng em chính thức đã được ờ, teo tụy gan khô tiểu đường đa khớp. Một năm đã được Meloai trả hoàn toàn. Tại sao ngoài kia vẫn có tiếng ồn, đúng không ạ? Về bảo hiểm. Tại sao ngoài kia vẫn có tiếng ồn về giáo viên đánh chết con người ta ở trong nhà tắm. Ngoài kia vẫn có tiếng ồn vì công an ăn hối lộ và đánh người, đúng không ạ? Thế nhưng bản thân mình đâu có phải những người xấu đâu. Đúng, không ạ? Đâu có phải tất cả xấu. Cho nên em nghĩ rằng là các anh chị để hãy tin vào những cái sản phẩm của mình mình đã dùng đó còn tiếng ồn ngoài kia nếu khi mình đã dùng rồi mình cảm nhận được rồi thì mình chia sẻ cho, cho người khác người ta cũng như của mình thôi đó cái gì cũng phải có trải nghiệm chứ bây giờ mình đang dùng cái này rất là tốt như này rồi chứ bản thân em thế à, chồng đang đi viện một tháng một năm được uh, uh, 10 được 10 10 tháng đi viện công ty bảo hiểm trả trăm phần trăm tiền tươi thấp thật đúng không ạ thế mà bây giờ ngoài tiếng ồn kia bảo bảo hiểm nó không tốt đúng không ạ cái đấy mình phải tin vào công ty của mình và mình phải tin vào cái sản phẩm của mình dùng các anh chị ạ đó còn tiếng ngồn ngoài kia mà kệ bản thân mình đã tin đã khi mình có niềm tin rồi ấy, thì em tin chắc rằng mọi uh, ờ, ở ờ, bên ngoài tiếng ngồn với mình không là cái gì kệ người ta đi bỏ ngoài tai đi đó cứ miễn là mình phải tin vào công ty mình tin vào sản phẩm của mình đã đó theo em nghĩ là thế còn cái sản phẩm này thì thực ra mà nói em thì cũng mới sử dụng thôi thế nhưng mà em thấy rằng là cái này nó rất chi là tốt nó không phải là cái gì độc hại để mà liên quan đến uh, ngấm vào người cái này đúng ra nó là cái chất muối uh, cái, cái, cái, cái nước muối um, điện phân ấy mà cao cấp ấy thì nó mình cũng nghĩ là cho người ta đơn đơn giản đi thôi khách hàng ta đơn đơn giản đi thôi mình đừng nói quá về những cái vấn đề gì mình chỉ nói là những cái cũng không phải là chữa bệnh thực tế không phải là anh bị đau cái này u cái này mà anh uống cái này mà khỏi mình không nói quá về cái việc đó mình chỉ nói quá về những cái hỗ trợ thôi ạ theo như em có nghĩa là như thế thì em rất cảm ơn thầy đã suốt hơn một chắc là phải hơn hơn hơn tiếng rồi đấy cũng ờ, xã xã nói về cái đấy thì em cũng hiểu qua cảm ơn thầy rất là nhiều và cũng chúc anh chị cố gắng tin vào công ty của mình và tin vào sản phẩm của mình khi mình đã tìm hiểu mà mình đã được sử dụng ạ em ờ, xin hết ạ Dạ vâng, cảm ơn chị. À, thực ra đấy, chúng ta nên có niềm tin. Cái thứ hai rằng là em khẳng định lại em là Hà Văn Nam đồng đội của mọi người không phải là thầy của ai đâu nghĩa là chúng ta là những người cùng uh, chia sẻ cùng đem những giá trị tốt đẹp đến cho cộng đồng thôi chứ uh, em không xin phép là cái câu thầy là em không nhận là vì chúng ta nghĩa là em em em chỉ là người mà mà ứng dụng nó và cùng mọi người chia sẻ em muốn giúp được người giống như là những người mà chị chia sẻ được uh, đến cho những người vừa rồi chị bỏ người hai chai ba chai ấy. thực ra ban đầu họ thế thôi sau họ toàn lấy cả thùng mà thế thì đấy là những người mà mà chúng ta lan tới được lan tới được còn thực tế rằng là chị chị cái cách của chị ấy rằng là chị vẫn vẫn vẫn chưa kiểu là chị chưa chưa vào vào những cái ca mà nó nó cực khó nhưng mà cái đấy lại là cái hay mọi người cứ à. chia vào những cái việc là ô nó đơn giản thế thôi nó chỉ là vậy thôi nó làm việc được việc, việc đấy xong là người ta dùng người ta thấy ô nó kết quả thật thực ra Đúng cái rồi. đấy nó là cái cái đi vòng vòng người rất thật nhưng mà những Đúng. Vâng. người mà va về những ca khó rồi ấy, mà chỉ nói bắt người ta nói là nó chỉ là ô cái này nó chỉ hỗ trợ không thôi không là cũng nói được thật luôn bây giờ em mà chỉ đăng những bài mà nhẹ nhẹ là em cũng đăng nổi đấy nhưng mà chúng ta cũng cứ thật thà như thế chúng ta chính rằng là đi vào tai mũi họng đi vào những cái ô thì ngã xe thì cái này nó nó sát quẩn mà bôi đi ô họ bôi xong cái ngày sau có cần phải gì đâu nhưng thực tế rằng là đôi khi chúng ta vẫn phải mách cho họ là thôi không phải thuốc đâu cái này nó tốt thật đấy nghĩa là đến lúc nào đó đủ niềm tin họ có điều đầu tiên chúng ta sẽ mách họ như thế vô viêm họng chẳng là chúng ta sẽ mách họ là thôi ngậm ngậm đi và lần sau nha thôi bỏ kháng sinh đi lần đầu bảo họ bỏ kháng sinh họ hoảng nên là vâng. thôi cũng mỗi người đi theo một cách để làm sao chúng ta đưa được cái semana này tới cộng đồng tới từng người chứ bây giờ mà nói như có những người vào phát nói nói mạnh quá là họ sợ vâng. họ cứ tưởng là cái gì ông này ông đang vâng. đang ghê quá nên là rất là cảm ơn cái ý kiến của chị mà thực ra nó rất là hài hòa ok mọi người cho ý kiến đi ạ <coughs> mà em xin phép có câu hỏi được không ạ Dạ vâng. Dạ, em chào anh Nam, chào tất cả các bác chị em trong buổi Zoom hôm nay. Em thì đầu tiên tham gia Zoom ạ. Em cũng mới đặt A và em mới nhận được hai ngày nay thôi. À, và em cũng à, cũng có khách hàng là là cũng sử dụng cho con nhỏ rồi nhưng mà em quan tâm đến ngày hôm nay là mẹ em bị cường mắt á, và cũng gần tuổi rồi. Mắt đã mổ về rồi cả hơn tháng nay nhưng mà nó vẫn nhòe và mờ từ lúc mở xong tới giờ. Mắt còn lại thì em mới cản mẹ em là tại bác sĩ hẹn là một tiếp đấy ạ. À là, là mẹ không cần khổ nữa mẹ em rất là muốn là để cho mẹ em trải nghiệm sử dụng sản phẩm này làm sao để hết được à. cảm ơn anh Nam ạ thật ra đấy bây giờ người ta đang mổ ở bệnh viện tuyến trung ương bác sĩ toàn giáo sư tiến sĩ toàn mổ những cái ca thế này thế khác bây giờ chúng ta bảo là mẹ không phải đi mổ không phải đi mổ là đừng đừng nói như thế hãy nói như chị ờ, tiến trần kia thôi cái này nó nhỏ mắt tốt lắm mẹ nhỏ cái này phải 10 phút nếu như mắt của mẹ bạn tem nhầm ấy chứ khéo chỉ hai ngày nó khỏi rồi chả cần phải ấy nhưng bây giờ mà chúng ta cản bố mẹ ơi không phải đi không phải đi bây giờ có cái này rồi là khéo là chúng ta lại thất bại mặc dù chúng ta rất muốn giúp mẹ thì bảo thôi mẹ cái này ờ, nhỏ nó tốt lắm bạn con nhỏ đối thế này kia chúng ta đi vào lòng người chúng ta phải thế vì họ chưa biết được ờ, vì khi bạn thấy là bạn yêu sản phẩm rồi bạn nhìn thấy mẹ vẫn phải đi mổ vì biết này những cái đơn giản thì nó rất là buồn cười nhưng mà cũng cứ nhỏ cho mẹ đi Ờ, bỏ mẹ mẹ cái cái này vì mẹ bạn nên bạn có thể tâm sự được và nói cho người ta là là cái cách ờ, làm sao nhỏ được vào mắt nhỏ và ờ, trường được vào vì nó đơn giản bạn có thể nhỏ chính bạn bạn không đau bạn vẫn nhỏ được vào mắt bạn đấy bạn nhỏ với con cái này là là bạn bè con có thể nói là bạn con nhỏ rồi thực, thực tế là bạn bạn bạn là có thể thông qua facebook thôi nhưng mà bạn con nhỏ rồi cái này nó nó nó cũng sạch và nó nó đỡ nhiễm khuẩn hay này nọ bạn cứ nhỏ cho mẹ làm sao ủ được tầm khoảng 10 phút uh, hai bên đấy bà mẹ nằm xuống con nhỏ cho thế bạn cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thế mai mắt mẹ bạn sáng thì đương nhiên rằng là uh, lúc đấy cũng sẽ quên việc đi mổ thế đấy là cách như thế còn tất cả những cái việc mà smart a bạn uh, xử lý nếu bạn follow facebook của mình tất cả cái đó mình khẳng định lại với bạn đều là sự thật đều là sự thật chứ không phải là không ok cảm ơn câu hỏi của bạn cho, cho em có câu hỏi đúng không ạ ừ, ừ, trong Nguyễn Huệ Dạ, yeah, em chào uh, anh Nam, chào uh, tất cả mọi người đang có mặt trên Dung. Em thì uh, cũng uh, biết đến sản phẩm của mình cũng khá là uh, so với mọi người vừa mới phát biểu thì em thấy là cũng biết từ lâu rồi nhưng mà thời gian đầu em cũng cảm thấy chưa có niềm tin á. Cho nên có đợt em mua về rồi xong em vẫn để đấy. Thế xong con em ốm thì em vẫn đưa đi khám, muốn kháng sinh rồi ờ, có đợt uống kháng sinh tới tận ờ, hai ba đợt thuốc mà vẫn không khỏi thế xong em có cho uống smart a thì thấy nó đỡ hẳn à, thì em cũng từ đó bắt đầu em cảm thấy tin hơn với sản phẩm của mình à, tuy nhiên hình như là về sau này ấy, em thấy là hình như nó có cảm giác như là mình mình dùng vẫn cái liều dùng như vậy nhưng mà cái tác dụng nó bị giảm đi giống như hiện tại là em vẫn đang dùng ở đây thì dù là cái liều dùng nó vẫn cái liều dùng mình vẫn đang là như vậy nhưng mà hình như nó bị chậm nó, nó không em em ơi con em nói lại con em bị sao à, con em giống như kiểu là bị viêm họng ấy viêm họng với lại là, là viêm uh, ờ, amidan gì đấy đại loại là ừ. nó cùng một lúc um, các thể loại đấy ừ. thế nên là đợt đấy là cũng bị lâu khoảng 3 ờ, ba đợt lấy thuốc Ừ. mà thấy vẫn chưa khỏi thế xong em mới uh, còn mua sẵn cái sờ mắt am để ở nhà rồi nhưng mà em cứ lo là nó không khỏi em phải cho đi khám ấy thì ừ. em cho con nó uống thì sau khi uống thì thấy nó đỡ và nó cũng khỏi ngay ngay cái lúc đấy nhưng mà về sau này rồi thì vẫn nó bị ờ, bị lại tức là cách đấy khoảng một thời gian khoảng một tháng hơn gì đấy là bị lại tại vì các cháu ở trên lớp là cũng bệnh nhiều á thì cái đợt này em thấy là hình như nó bị ờ, nó nó chậm hơn hay sao á tác dụng nó chậm hơn con em ờ, đang bị như thế nào bây giờ và bị từ bao vâng, giờ dùng như thế nào đau họng ấy đau họng cả hai mẹ con luôn ừ. Yeah. Dạ, như ờ. đợt uh, trước em bị em... là em chỉ ngậm đúng một hai lần gì là tự dưng em luôn đấy và đợt này là hai ba ngày rồi mà thấy là vẫn nó không tiến triển nặng hơn nhưng mà nó vẫn vậy cái việc viêm họng ấy viêm họng là em vẫn phải dùng cái cách như của anh vừa rồi vẫn phải dùng cái cách như của anh vừa rồi và uh, đôi khi phải nuốt từng ngụm nhỏ đấy đôi khi phải nuốt từng ngụm nhỏ và ừ, mỗi cái viêm em nghĩ là hay là mình phải dạ. tăng cái lượng ờ, tỷ lệ lên em em em có một cái uh, chia sẻ như thế này ấy. lần trước em cũng như chị cái lần đầu tiên em uh, dùng con nhà em uh, cũng là một cái can nghe cũng hot ở uh, trong giới smart đấy con nhà bạn uh, Luân Trang bị thủng uh, tai với bị viêm tai rưỡi ạ không biết mọi người có biết không nhưng mà cái đợt đấy cũng rầm rộ phết à đấy đợt đấy thì con em dùng rất hiệu quả nhưng mà sau một thời gian con nó ờ, con em nó cũng hay ốm nhưng mà em dùng cũng vẫn liều lượng đấy nhưng mà lại không có tác dụng gì sau rồi em không hiểu sao nhưng mà lần đầu thì dùng rất hiệu quả còn cái ờ, sau rồi em mới phát hiện ra là do nguồn nước chính xác là do nguồn nước nhà em là cái nước nước nước nhà em cũng lấy ở trong nhà trường thì cái khu nhà em là lấy ở trong cái nhà trường ở gần đây thì nhà trường đấy là nước khoan thì lúc đấy em mới biết thì ờ, nó giảm tác dụng nhưng không hiểu <laughs> vì sao luôn ấy cái đợt uh, con nhà em viêm tai giữa thủng tai đấy thì lại hiệu quả thế còn bây giờ nhà em thì còn phải đi xin nước máy luôn <laughs> đi xin nước máy thì lại hiệu quả như thường thôi chắc có thể là do nguồn nước đấy chị ạ ờ, cái câu hỏi lúc nãy lại cũng chưa hỏi lại bạn bạn như này nhá bé dùng lần hai được rồi là đối với tai mũi họng như nãy mình nói rồi mũi thì lưu ý tỷ lệ thôi còn với họng bạn có thể giúp mình là cứ trực tiếp đi ngậm lâu lâu vào còn uh, hầu hết rằng là đối với những người mà uh, dùng smart a thường xuyên ấy rằng là gần như còn không viêm họng cơ gần như không viêm họng ví dụ như hôm nay mà trời dở gió cái là bạn đau đau cái là bạn ngậm luôn bạn khò luôn rồi đến ngày mai nó đã tịt luôn rồi thì cái việc đó là việc uh, chúng ta va thường xuyên vì không phải là nếu như đội nhóm chúng ta chỉ có một vài chục người thì không nói bây giờ đội nhóm chúng ta là khá là nhiều và rất là nhiều khách hàng cái việc đấy thì ờ, bạn ờ, kiểm tra lại nguồn nước là một còn lại thứ hai nguồn nước nếu bạn pha nước lọc RO là cũng mất tác dụng và cái thứ hai là bạn pha nước La Vi cũng mất tác dụng nếu nước giếng khoan cũng mất tác dụng thì đối với họng khi mà đã dùng quen được rồi ấy, thì cứ trực tiếp mà mà mà ấy cho nó an tâm thì uh, với với với viêm họng ấy thì vẫn phải nuốt từng ngụm nhỏ vì có những cái lúc mà bạn bị viêm ở phía trên này nhưng lúc bạn bị viêm ở phía dưới dưới thì bạn vẫn phải nuốt từng ngụm nhỏ vì cái sự phát hiện này là là do bạn hạnh ở trong thanh hóa bạn nói rằng là sau khi mà phải bắt nuốt thì mới ổn được đấy là vì cái này nó không phải là kháng sinh mà nó không phải là kháng sinh mà nó kháng thuốc tất cả các loại loại vi khuẩn à, các bạn nên nhớ rằng như này nhé các bạn dùng cồn và clonin B hay là một số các loại sát khuẩn khác đều diệt được 100% vi khuẩn trừ những loại vi khuẩn đặc trùng như <coughs> lao hoặc than hoặc là một số cái loại khác bạn là diệt được diệt được khuẩn tất nên là nó không kháng thuốc và các cái dòng này cũng thế nó không phải là thuốc mà nó nó gây ra kháng thuốc thì lưu ý lại nguồn nước và cái cách cách dùng thôi à, cho em hỏi thêm là bây giờ nếu mà mình cho cháu nó ngậm trực tiếp mà không cần pha thì nó có ổn không bởi vì đôi khi mình pha nó cũng phức tạp á nhiều khi cháu đi học rồi mình không có uh, pha được cho cháu á thì ờ, nếu mà bé nhỏ như này mà uống học lên trực tiếp Dạ, ý, ý em là mình sử dụng cái chai này mình cho cháu nó uống trực tiếp luôn không cần phải pha nữa thì nó có ổn hay không với những cháu nhỏ rất ổn chứ không phải là không ổn à. mình nãy nghe từ lúc đầu các bạn nghe từ đầu không đặt tỷ lệ nào cũng được trừ viêu mũi có những người là nó hơi đau nó hơi đau tức là mình không cần pha nước nóng luôn phải không anh không Để cần pha trực, tiện à, trực tiếp luôn cháu trực tiếp đi học bây giờ con là trực tiếp rồi Ờ, con trực tiếp rồi rồi chúng ta nên nên nên, nên trực tiếp đối với viêm họng còn đến xúc họng thì bạn uh, cứ pha nước bạn xúc bình thường để vệ sinh ờ, tai mũi họng hàng ngày bạn pha với dạ. nước nhưng đừng có nước lọc ra ô cứ nước bạn tắm nước gì đừng giếng khoan là được thì bạn pha bạn xúc miệng hàng ngày nó nó nó nó ổn còn đối với trẻ thì cứ nên trực tiếp à, nhân đây nhá, nhân đây là chúng ta còn 123 người 123 người này chúng ta nhớ như này nhá. nếu như con chúng ta mà có bị à. Ờ, ngộ độc ở trường giống như là trong ờ, trong trong cái trường Nha Trang ấy trong trường Nha Trang có 600 bé nếu mà khi mà nhà trường gọi là các cháu bị ngộ độc hàng loạt thì nếu như con nhà bạn hãy mang ngay chai này đến cho con bạn uống thì con bạn về ngay lập tức mặc dù đau đến mấy nên là là là mọi người hãy nhớ việc đó đừng có lo gì người ta uống tới cả 8 tháng em uống cả chai hai ba chai đậm đặc lập lần một lần không sao nên là chỉ pha một chút uống hãy cho con uống đi và con cũng không phải nên là cháu của các bạn con các bạn nếu mà có một trường trường nào đó mà gọi các bạn nếu mà là người hay là cháu ờ, gọi là không phải là con mà là cháu chẳng hãy cứ đến cho con uống đi một lúc con về không cần phải phải phải phải ngồi đấy rửa ruột hay là làm cái gì hết không phải thuốc nào hết là vì mục đích của vấn đề tại vấn đề ở bệnh viện là cũng bị xử lý các loại khuẩn trong trong ấy thôi nên là là cái đấy là cũng nhắc luôn mọi người nếu cháu của nhà chúng ta con nhà chúng ta người thân nhà chúng ta hãy mang ra con chưa uống quen thì hãy bảo con cố uống uống bằng được vào xong rồi nôn được uống xong nôn uống xong nôn được cứ để cho con uống nên là đối với cái vấn đề đấy là chúng ta đối với đội nhóm của chúng ta đối với những người đang tin yêu smart nếu chẳng may mà con cháu chúng ta đang học ở trường mà bị như thế là hãy giúp người ta luôn những người thân của chúng ta hãy làm luôn việc đó để để để đôi khi là đấy cũng chỉ vì có con khuẩn vớ vẩn thôi mà mất đến một cả một cháu học sinh rồi mấy chục cháu à mấy trăm cháu còn phải cấp cứu cả bệnh viện ok mọi người tiếp tục đi Ờ, cho em hỏi thêm là tại vì ừ, nãy anh có nói đến tiến sĩ Khải á, cho nên cái câu hỏi này em cũng thắc mắc khá là lâu rồi á đó là ý là cái nước ừ, an ano gì đó của bác sĩ ờ, của tiến sĩ Khải với lại cái nước của anh Nam đây là nó có giống hay là nó khác em chỉ thắc mắc từ trước đến giờ <laughs> nhưng mà tại vì lúc nãy anh có nhắc tới nên là em cũng hỏi luôn để à, biết được ừ, hiểu rõ hơn về cái câu hỏi của mình à, đây nha à, cái vấn đề như này nhé Ờ, có thể bạn mới theo dõi về mình ờ, tất cả đội nhóm của chúng ta tất cả câu hỏi nào mình cũng đều trả lời tất cả câu nào hỏi nào đều mình cũng đều trả lời không không và trả lời trên vấn đề là trên tinh tinh thần xây dựng chẳng như là bạn không cần phải ngại bất kỳ một vấn đề gì cũng phải là hay là sợ hỏi câu đó nó nhạy cảm này nọ chúng ta không có câu nào nhạy cảm chúng ta đi thời gian đầu mình chỉ có đi tìm câu phản biện để ra được cái cái đáp án chung và đối với cái nước của tiến sĩ Khải uh, với lại uh, Smart A khác gì thì trên nền tảng là nó như nhau nhưng của tiến sĩ Khải là nó công nghệ nó cũ và cái thứ hai nữa là cái cách sản xuất của tiến sĩ Khải là chả có giấy tờ gì vì đến bây giờ chả ai đo của tiến sĩ Khải nó là cái gì đúng không ạ nghĩa là mình nhìn qua máy và mình biết rằng là à nó cũng có nền tảng như vậy nền tảng như vậy nhưng rõ ràng của chúng ta nó đi trên con đường rằng là chúng ta kiểm soát chất lượng từng ngày chúng ta giấy tờ chúng ta xin phép đầy đủ có những người so sánh rằng là tại sao của tiến sĩ khải rẻ hơn của chúng ta thứ nhất là tiến sĩ khải tự bán một mình nếu bạn mua là ngày xưa bạn mua trực tiếp của tiến sĩ khải và cái thứ hai rằng là tiến sĩ khải không cần phải làm bất kỳ một giấy tờ gì chỉ một mình ở nhà với một cái gian gọi là gian ờ, bếp cộng với lại một cái vỉa hè và sản xuất ra cứ thế đóng và bán và không cần phải chịu hóa đơn không phải chịu sự quản lý nào không phải chịu một cái chi phí gì thì đây của chúng ta là đầy đủ giấy tờ và chúng ta làm từ tem nhãn mác bao bì rồi này nọ rồi từ cả từ thuế má từ cả từ tất cả mọi thứ để ra được một cái sản phẩm nó đảm bảo chất lượng hơn bên cạnh đó thì ờ, giống như của tiến sĩ khải chẳng một mình tiến sĩ thì đến giờ tầm tuổi giờ là đôi khi là lúc đúng lúc sai lúc chuẩn lúc không nên là nó rất nhiều cái câu là ôm hôm nay của em mặt quá ngày mai của em nhạt quá hay là ôm nay ờ, cháu không thấy tác dụng và đương nhiên của tiến sĩ khải tiến sĩ Khải bây giờ không thể so với chúng ta được nữa rồi là vì bây giờ của chúng ta đi vượt xa tầm của Viện Hàn Lâm đang nghiên cứu rồi chứ không còn là cái việc của tiến sĩ Khải nữa nên là là là cái việc uh, mặc dù là ở đây có đệ tiến sĩ Khải đang xem mình đang nhìn thấy nhưng mình cũng không sao việc đó ngày xưa một tháng đầu là mình chỉ có phang nhau tiến sĩ Khải thôi tại sao phang nhau có người nói rằng là nam như thế là quá đáng nhưng các bạn những người ngày đầu chúng ta biết không ạ tiến sĩ Khải nói rằng là của Smart A là nước Japan vì cái mùi nó rất giống phang như thế rất nhiều người yêu mến mình mua sản phẩm Smart A và còn nhắn cho Hà Văn Nam nói rằng là em không làm được đừng làm ai lại hại dân như thế có những cộng tác viên bán cho khách rồi sau khi tiến sĩ khải phát ngôn như vậy lại đem trả đang dùng mất một chai rồi ngày xưa là lốc 6 chai đem, dùng một chai rồi còn năm chai đem giả lại thì lúc đó mình không lên tiếng mình không lên sóng thì ai tin mình các cộng tác viên các đại lý sẽ nhìn mình là như nào ô thế thì hóa ra ông khải ông phang như thế mà ông nam cứ ngồi chịu trận thực ra nếu một mình ông nam bán ông nam không quan tâm nhưng còn tất cả chúng ta ở đây thì sao và buộc lúc đó mình phải nói về vấn đề tiến sĩ khải là như thế nào và thực ra cái tại sao nó không lan tỏa và đến giờ chúng ta lan tỏa và đương nhiên bây giờ sản phẩm của chúng ta nó không không còn là cái câu chuyện là đội nhóm chúng ta dùng nữa đâu và rất nhiều VIP đang dùng rất nhiều VIP dùng và cái kết quả của chúng ta đã vượt trội rất nhiều so với lại uh, vì có những ca là chúng ta còn lôi từ bệnh viện về mà chúng ta lôi bệnh viện về mà nên thôi cái việc đó chúng ta dừng ở đây cũng không cần phải trao đổi thêm về vấn đề tiến sĩ khả chúng ta việc chúng ta chúng ta làm như chị uh, Tiến Trần nói đấy hãy yêu sản phẩm yêu uh, uh, thực ra yêu thêm con người em nữa mọi người cũng có thể những người mới rằng là thấy em là ông này hay khó tính ông này hay căng thẳng nhưng mà nói chung là nói chung là là là là là, là đôi khi cần phải như vậy ok rồi câu hỏi tiếp theo đi ạ anh em muốn hỏi ạ ừ. À, anh ơi em thấy là trong cái chống ờ, chỉ định của smart art khi sử dụng ấy nhất là nó không đừng đóng với dụng cụ kim loại à, với là là là nó bị mất tác dụng ấy mà em thấy ví dụ như bây giờ mình phá với nước ấm mà cái nước ấm của mình thì chắc chắn sẽ phải đun bằng thường là cái ấm siêu tóc ấy kim loại thì thứ nhất là trong cái trường hợp ấy thì nó có bị giảm tác dụng hay không khi sử dụng tương nước ấm cái thứ hai ấy, là em làm ở cơ sở y tế là em có điều trị cho bệnh nhân ấy thì tất cả các dụng cụ của mình đều là bằng inox cả kể cả kim cả bánh cặp anh ấy để mà mình, lấy ấy thì trong cái quá trình sử dụng như vậy thì nó có bị mất tác dụng hay không ờ, nếu bạn theo dõi ngay từ đầu mình có nói như thế này dạ, dạ em em không. em xin lỗi là em vào sau ạ à thế thì ờ, nó, nó hơi ấy tí em thế thì như này nhá cần... dạ, vâng. ờ, đối với vấn đề rằng là hỏi câu hỏi đó là rất nhiều người hỏi mình ngày xưa rồi anh ơi không dùng ca khúc kim loại thì bây giờ em đun nước bằng gì cái việc đun nước là cái việc để cho làm nhiệt độ nóng lên H2O không phản ứng với kim loại và không ra một cái gì hết nó chỉ là H2O tăng nhiệt độ đang từ là 20 độ C nhiệt độ bình thường ví trời lạnh này tầm khoảng 20 độ C nhiệt độ bình thường nếu trời ấm ấm thì nó rơi tầm khoảng 25 28 30 độ C thì bạn đun lên nó sôi là sôi tối đa là 100 độ nó chỉ là tăng nhiệt độ và không có cái phản ứng gì từ cái vấn đề nước lọc đó nhưng nếu bạn pha smart a với nước xong bạn đun thì nó lại câu chuyện khác kia là bạn chỉ đun nước thì nó chỉ làm tăng nhiệt độ và không làm biến đổi cái nước đó nước đó vẫn là nước nước đó vẫn là nước không có vấn đề gì hết thế thì bên cạnh đó ừ. thì bạn nói rằng là đôi khi anh rồi ờ, kéo rồi thì này đó thì mách cho bạn như này nhé đối với dụng cụ như thế bạn không cần hấp sấy gì đâu việc hấp sấy là việc của bạn bạn có thao tác thêm và bạn chỉ cần như này nhé bạn cho tầm hai cái nắp này vào một cái công nước này bạn nhúng qua 100% sạch khuẩn một trăm phần trăm sản khuẩn hoặc là ví dụ như bạn phải dùng ờ, để xịt khuẩn nhé bạn dùng cái này bạn cho một nắp này bạn pha vào một cái chai tầm khoảng một lít này à nửa lít này cái chai khuẩn này bạn rửa tay rửa chân bạn sát khuẩn bạn xịt phòng sạch bóng 100% ờ, ờ, chắc chắn là như thế và đối với cái việc uh, Smart là ví dụ xử lý các ca bỏng và các khoa hại tử nhé liên trần vào đội nhóm của của chúng ta là cần vẫn phải dùng kéo để cắt dùng kéo để cắt và nó không ảnh hưởng gì cái vấn đề ví dụ như bạn ngâm vào đó thì nó giảm tác dụng như ngay từ đầu mình nói rồi bạn có để ngâm vào bạn có để trời nắng bạn có pha sẵn dùng dần bạn có dùng ca cốc kim loại nó chỉ giảm dần chứ nó không mất tác dụng ngay lập tức nhưng nếu bạn pha với nước lọc đổ ô hay nước dưới khoan thì nó cũng mất tác dụng ngay lập tức nên là là là đối với rồi kéo kiếc này nọ thì nó cũng không vấn đề gì ví dụ như cái banh xe lanh như bạn bạn mà cầm và để kẹp cái bông thấm cái samana này vào nhá bạn để chấm vào thì cái chỗ tại chỗ chấm đấy thì nó nó giảm đến tác dụng tại chỗ chấm đấy thôi nhưng còn tất cả những nguồn nước ở ngoài ừ. nó vẫn đảm bảo chất lượng quyền quyền quyền quyền nó vẫn đảm bảo chất lượng nên không vấn đề gì nhưng mách cho bạn cái là nếu như bạn làm bên thẩm mỹ viện hay là bạn các tiểu phẫu tại nơi bạn hãy khử khuẩn thêm bằng smart nó khác biệt hoàn toàn vì cái vấn đề cái vấn đề mà mà các cái vấn đề mà mà dụng cụ đấy nó toàn bằng inox inox xịn nhé không phải inox lỏng nên bạn bôi lỏng về inox đối với inox không chất gì có thể biến đổi nó được gần như các loại hóa chất thông thường là không thể biến đổi nó được nên là bạn thoải mái bạn bạn bạn bạn dùng <coughs> ok mọi người tiếp tục đi ạ tất nhiên là buổi hôm nay là mới đào tạo là cái phần ờ, từ đầu này trở lên thôi nhá còn ờ, từ người trở xuống rồi từ dạ dày đại tràng rồi chỉ rồi thì chân tay miệng này nọ là chúng ta chưa nói xô thần kinh rời leo rồi thì tất cả mọi cái chúng ta chưa nói được vì cũng cái buổi trao đổi này cũng là cái để mọi người cởi mở mọi người tiếp tục đi ạ à. có câu hỏi nào nữa không ạ à? mình hỏi ý kiến nhé dạ yeah chồng mình thì bị viêm ờ, da viêm nang lông thế nhưng mà dùng thì cũng phải được đến một tháng rồi nhưng mà nó chỉ giảm thôi chứ nó lại không hết được nó đến một cái nó nhỏ lỗ chân lông dần thế nhưng mà nó vẫn không hết thì không hiểu tại sao pha tỷ lệ vẫn ờ, ờ, một trên một trên 10 hoặc là 16 17 thôi tùy kiểu cảm thấy không được nhưng pha thì vẫn chưa chưa cảm thấy ổn lắm viêm nam lông viêm nam lông thường chúng ta thành công rất là cao viêm nam lông thì ra thành công à, chị cho em hỏi tí là chị pha nguồn nước thế nào ạ không nhà mình thì dùng nước máy nước máy chứ không qua lọc đâu thôi chị ạ à? không Lê, nước máy vâng thì cái viêm nam lông ấy thì ờ, cái viêm nam lông thực tế là như này đội nhóm của chấm a biết rằng là chúng ta cũng không va nhiều như tai mũi họng hay là bỏng hay ngã xe nên là em chưa có một cái công thức chung là nó tỷ lệ thành công nó là bao nhiêu nhưng nếu cái viêm long lông chị nhìn lại xem nó có lẫn sang các loại viêm khác không không tại vì là thực ra là là là chồng của mình là bị à, bị ung thư máu nhá thì yeah. Dạ. uống uh, uống cái thuốc đấy thì nó có tác dụng phụ thì dùng lúc đầu nó, nó giảm giảm hẳn đấy. nói chung là vẫn đang đang dùng và mình cũng bán nhiều mà bị à, bán mình vừa bán cái đấy và bán tất cả các sản phẩm của Sma nhà mình từ à, à, từ hôm tất tần tật nói chung là mình bán hàng thì vẫn bán những cái hàng đấy thế với lại có một khách thì bị viêm da cơ địa thì như nhưng mà người ta dùng thì lại nó dùng cũng phải mấy thùng rồi thì chưa thấy giảm và nó vẫn bị ngứa rất nhiều thì vẫn bảo là dùng ờ, dùng ờ, để à, nếu không được thì dùng trực tiếp thì bảo em dùng thì giảm hôm trước bạn lại ra bạn mua thêm một thùng nữa bạn đang dùng thì mấy hôm nay mình chưa gọi điện mà em dùng thì, em chị ơi chẳng như anh nhà mình dùng ấy thì um, tất nhiên là chị bán thì chắc chị cũng nghĩ ra được được cái chuẩn rồi nhưng mà em ừ. theo hỏi là là họ họ dùng chị dùng cho anh thấm khoảng bao lâu hay chỉ mình tắm xong ấy rồi thôi tắm xong rồi sọt xoa dạ. vào người tiếp tắm xong mất qua nghĩa là cái chấm chấm lên ấy, chấm bao lâu chị cái này ấy, là nó phải tối thiểu được tầm chục phút đấy thì có mà vâng nếu như thế thì, thì ờ, nhưng mà bản thân cũng có thể là do những cái vấn đề rằng là phát sinh những người bình thường không nói nhưng bản thân có thể anh ờ, anh có những cái bệnh nhá anh có những bệnh và nó nó đẩy ra thì chúng ta cũng không không không không không quá được cái đấy Còn thì dùng viêm nam lông thì em thấy là thành công nhiều lắm những ai giả. bị à? viêm nam lông là đều thành công hết đấy ừ. nhưng mà cũng có thể là dạ. viêm năng nông chị có thể chỉnh tỷ lệ đặc lên ờ, chị ạ viêm ừ. viêm năng nông mà dùng tỷ lệ 16 17 18 10 là tỷ lệ hơi bị loãng viêm năng nông mà chị dùng lên tỷ lệ 13 hoặc 11 hoặc 10 cho em ừ. điều chỉnh tất cả lên. bị à, cái ở cái tay này bị ở lòng bàn tay này kiểu như là bị à, chắc là bị kiểu gần như tổ đỉa thì dùng thì nó giảm nhưng mà nó lại vẫn đang thu vào một chỗ thì không hiểu sao chị dùng tỷ lệ bao nhiêu chị thì vẫn tỷ lệ là như thế hôm nay thì chị bảo là đắp thêm rồi đắp à, đắp trực tiếp đắp trực tiếp xem sao nói chung là mình cũng phải tỷ lệ pha tỷ lệ và mình điều chỉnh <laughs> dần cũng thực ra khi mà chị điều chỉnh dần ấy là chị sẽ tìm ra được cái công thức chung nó là sự trải nghiệm không sao đâu nhưng mà thực tế không, là chị mình, thực, ra là, là, là... một chút về tỷ lệ cho mọi người nghe nè em xin à, phép chia sẻ một chút cho mọi người nghe về tỷ lệ tỷ lệ trừ cái tỷ lệ về đường uống dạ dày đại tràng và à, tất cả các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa thì thường thường là mọi người dùng cái tỷ lệ 13 là nó khá ok cho đến khoảng đến 95% cho tất cả mọi người. Còn lại thì em lưu ý mọi người rằng là cái tỷ lệ nó không cố định với bất cứ một ai. Mỗi người có thể dùng một tỷ lệ khác nhau thì à, chị có thể dùng tỷ lệ như thế này cho em lúc nãy thì chị có chia sẻ thì em có nghe rằng là chị à, lúc đầu dùng tỷ lệ 110 xong xuống 1617 thực ra chị có thể xuống hẳn cho em 13 10 hoặc là dùng 11 hoặc trừ dùng trực tiếp với tùy từng trường hợp và từng từng cái cái cái cái giai đoạn nó khác nhau bởi vì mình đừng bao giờ là nắp một cái cố định tỷ lệ 13 cho bất cứ một cái trường hợp nào cả cái đấy là mình điều chỉnh với chị với chị đó là ok tỷ lệ 13 với với anh chưa chắc là ok thì chị có thể dùng hẳn thay đổi với lại à, con nhà mình đây mai đó là không không không không nói chuyện thì làm ơn tắt giúp mình cái mic cái cái con nhà mình thì đang à, nó hôm nay nó đang à, đi học ở dưới Hà Nội thì nó đang bảo nó bị không hôm trước thì mấy hôm trước nó bị sốt thì bây giờ nó đang mẩn đỏ người ấy, thì bảo thôi mai con về vẫn bắt nó mang một chai nước muối đi để dùng thì bảo là con dùng tạm con uống tạm và con xoa vào người đi để sáng mai cho nó về nó bảo bây giờ đang nổi mần đỏ người cái thứ nhất là cái tỷ lệ là mọi người chú ý giúp em rằng là mình sẽ không cố định một tỷ lệ nào ví dụ như nói em nói ngay từ từ các bộ phận từ trên đầu trở xuống chẳng hạn ví dụ là đầu phần đầu ờ, chúng ta có thể sử dụng tất cả các vấn đề liên quan đến đầu là gầu hay là lấm hay là mụn hay là nhọt hay bất cứ một cái gì liên quan đến đầu thì cái thao tác đầu tiên vẫn cứ phải là làm sạch trước là làm sạch gội sạch trước vì sao ở ở ở đầu nó có rất là nhiều dầu nếu như mọi người không làm sạch thì nó sẽ bị ảnh hưởng các vấn đề khác thế nhưng mà với tỷ lệ của đầu của mắt của mũi và tất cả các bộ phận mọi người không lên cứng nhắc bất cứ một cái tỷ lệ nào mọi người có thể điều chỉnh tỷ lệ hoặc ví dụ mọi người dùng cái tỷ lệ 13 mà mọi người cảm thấy rằng nó ok thì mọi người dùng được nếu ví dụ mọi người dùng cái tỷ lệ 13 với bất cứ bộ phận nào nhé kể cả mắt cả mũi cả miệng nếu như mà dùng cái tỷ lệ 13 mà mọi cả người cảm thấy nó khô thì mọi người nên cho loãng ra một chút ra tỷ lệ 15 chẳng hạn 18 chẳng hạn 110 chẳng hạn bởi vì nó tùy từng vết thương tùy từng người mỗi người có một cái cơ địa khác nhau một cái mồ hôi khác nhau và một và tất cả đều khác nhau chứ không ai giống ai cả nên không thể lắp tỷ lệ 13 với người này có cái thể này. em dùng tỷ lệ 13 rất ok nhưng mà người khác dùng tỷ lệ 3 13 không ok để điều chỉnh điều chỉnh nó điều chỉnh tùy tùy từng người cơ địa từng người một từng người với lại một cái mà mọi người lưu ý là như này khi mình dùng cái tỷ lệ đấy mà nó giảm nó ổn nó ok rồi thì mình nên noãng dần noãng dần ra chứ không lên cố định một cái tỷ lệ như vậy à ok chị cảm thấy rằng tỷ lệ 13 với chị đó là ok rồi ví dụ như em nói về phụ khoa nhé phụ khoa thì hôm trước là cũng mọi người cũng ờ, cũng cũng bàn ờ, bàn ở trong nhóm là có người dùng được 13 có người dùng được trực tiếp hoặc là có người dùng 11 nhưng có những người dùng 15 cũng đã là rất là khô rồi thế thì ví dụ như với phụ khoa chẳng hạn nếu như mọi người lưu ý này mọi người dùng tỷ lệ một một một ba một năm hay bất cứ một tỷ lệ nào mà mọi người cảm thấy ok thì mọi người có thể dùng còn nếu cảm thấy nó không ok thì lập tức mọi người phải chỉnh nó loãng ra nhưng ví dụ như là một ba thì không ok có thể chỉnh một năm một năm thì trừ khi trường hợp với phụ khoa nó rất rất nặng em chia sẻ cho khách hàng khi nào mà quá nặng mới phải dùng đến tỷ lệ một một ba thôi bởi vì em dùng em chia sẻ cho phụ cho phụ khoa thì thường thường là em khuyến khích mọi người lên mua bình để cho nó tiện hơn thế nhưng mọi người cũng phải lưu ý cho em cái cái cái này này khi mà dùng cái tỷ lệ 15 hoặc 16 17 18 mà mình bơm vào bên trong một ngày hai ngày cảm thấy là ok rồi và nhịp dịch nhầy rồi mọi thứ là ok rồi thì chúng ta chỉ một hai ngày đầu chúng ta dùng cái tỷ lệ đấy thôi nó ok rồi nó khô rồi nó sạch sẽ rồi thì đừng dùng tỷ lệ đấy nữa mọi người loãng dần ra 15 ok rồi thì loãng dần ra 110, 110 cảm thấy ok rồi loãng ra 115 và cuối cùng ra 120. Đấy là mọi người cũng phải là thiên biến vạn hóa về cái cái tỷ lệ của cái cái ngày dùng nhé, không phải là mọi người cứ thấy 15 là ok là cứ thế là là dùng 15 đâu. Dùng 15 cho phụ khoa nếu như mà các cái dịch nó ra rất nhiều dùng 15 rất là ok. Nhưng mà khi mà nó hết dịch rồi mà mọi người vẫn cứ tiếp tục dùng tỷ lệ 15 thì nó sẽ rất là khô. Nên là lúc đấy là chúng ta sẽ phải hạ xuống 18, 110, vuông 115, 120 đó tùy chứ mình đừng đừng đừng tư vấn cho khách ờ, có những ờ, đại lý đang vấp vào là tư vấn cho khách tỷ lệ 13 và khách dùng như vậy tỷ lệ 13 một tuần rời luôn và nó rất là khô và nó tạo ra hiện tượng gọi trong cái quá trình mà khi người ta cảm thấy ok rồi vợ chồng quan hệ với nhau nó lại tạo ra xước và tạo ra thành viêm nhiễm nặng hơn nên là mọi người chú, chú ý giúp em về cái vấn đề tỷ lệ mình điều chỉnh theo theo từng giai đoạn nữa đấy nên cảm thấy ok rồi thì mình có thể dùng loãng ra đấy chứ không nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng áp dụng cái tỷ lệ như vậy thì nhiều khi nó dập khuôn như vậy là nó thành ra nên là trong cái cái hướng dẫn sử dụng cũng không thể nào là viết hết được cho tất cả mọi người bởi vì làm sao mỗi người có thể dùng khác nhau ví dụ như nhỏ mắt cũng thế có người nhỏ trực tiếp thì thấy hơi hơi cay cay một chút thì chúng ta có thể pha loãng ra một ba một năm thế nhưng mà có những người người ta nhỏ mắt cảm thấy bình thường mà ừ, nhỏ trực tiếp không không thấy sao cả thì người ta vẫn sử dụng được hoặc là mũi cũng thế trong cái quá trình sử dụng ừ, trong các cái cái bộ phận trên mặt thì mũi là cái vấn đề gọi là nó nhạy cảm nhất thì chúng ta lên thử với cái tỷ lệ hơi loãng một chút trước đó tỷ lệ một năm chẳng hạn nếu ví dụ cảm thấy tỷ lệ một năm mà ok thì chúng ta có thể thử xuống hẳn một ba nữa cũng được một một ba một hoặc dùng trực tiếp ok không không vấn đề gì cả còn nếu mà chúng ta cảm thấy mà nó có vấn đề thì chúng ta lại lên pha loãng ra một chút đó thì khi mà cái quá trình mà mình sử dụng mà mình cảm thấy ok rồi thì cái tỷ lệ mình cũng nên đẩy loãng ra khi mà khi mà ok rồi các vấn đề sạch rồi viêm nhiễm hết rồi mủ hết rồi sạch hết rồi thì chúng ta lại lên loãng ra để dùng gọi là dùng theo phòng thôi khi mà đã sạch rồi thì không có dùng cái tỷ lệ để nhưng, tỷ lệ nhưng hôm nữa. trước nhá, chị ờ, bị viêm họng thì chị dạ. dùng chị bị viêm họng nhưng chị dùng ờ, thì bình thường là hàng ngày chị vẫn hay uống pha loãng ra uống ờ, một cốc hoặc hai cốc nhưng mình pha tỷ lệ loãng thôi thế nhưng mà bị viêm họng thì uống trực tiếp luôn nhưng uống trực tiếp thì lại ngậm vào thì mình lại cảm thấy cái răng nó hơi bị bút bút đấy không hiểu thì vẫn chưa đang tìm ra nguyên nhân tại sao còn không, nếu không, mà pha lại thì không sao cái, không phải một mình chị có cái hiện tượng đấy đâu giờ là em cũng nghe thấy một số người uh, chia sẻ về cái hiện tượng đấy rồi là khi nhiều khi dùng đặc ấy thì uh, kể cả bản thân em khi mà em dùng đặc ấy, lúc mới đầu bắt đầu dùng đặc ấy, cái cái cái lưỡi nó còn đang nó tê tê và nó tê Đúng hết rồi cái khoang tê miệng lên cay nó, nó, nó tê nó cay cay tê tê sọc sọc cái khoang miệng lên lúc đầu ấy đấy thế ờ, nhưng mà mình có. dùng rồi thì mình mình ngậm rồi thì mình vẫn thấy quen thì mình vẫn bỏ qua cái cái cái đấy là bởi vì nó chỉ bị mất mà vài phút đầu thôi sau về sau thì nó hết dần chứ còn lúc bắt đầu quen rồi nó là bình nó, thường nó tê nó tê phòng nó tê căng hết cả cái cái khoang miệng của mình đi ấy, mình lên ấy, thì nhiều người có những hiện tượng như vậy mà chị không sao cả khi mà mình quen rồi thì nó không sao còn ví dụ như là những cái trường hợp mà như em bé nhỏ thì mình có thể pha loãng ra một chút đấy cái khách của chị này là vẫn chưa thấy ổn tại vì là bị ngứa hôm trước mà chị chụp ảnh ở trên nhóm ấy, cho em ấy thì từ hôm đấy thì hôm cách đây ba hôm ra thì bảo em dùng nó cũng giảm thế bảo em dùng nhiều có sao mà không em dùng cái đấy nó rất là tốt cứ dùng đi thì bạn ấy lại lấy thêm một thùng về bạn dùng cái viêm da cơ địa nhé cái viêm da cơ địa thì mọi người chú ý giúp em là cái viêm da cơ địa là nó sẽ đẩy lên khoảng 4 đến 5 lần nó sẽ theo chu kỳ nó đẩy lặng lên cái viêm da cơ địa mọi người chú ý viêm da cơ địa và vẩy lên giúp em nhé viêm da cơ địa và vẩy lên nó không thể nào mà nó giống như cái viêm da bình thường và các bệnh ngứa lan bình thường đâu cái viêm da cơ địa ấy thường thường ban đầu dùng lúc đầu dùng ngày đầu tiên ngày thứ nhất ngày đến thứ nhất ngày thứ hai cảm thấy dịu hẳn cảm thấy nó đỡ hẳn cảm thấy nó ngon lành hẳn nhưng bắt đầu ngày thứ ba thứ tư thứ năm cho đến thứ sáu thứ bảy và cái cái cái mức độ nó lại tăng dần tăng lặng lên thì Đúng cái viêm da cơ địa cái, cái vẩy lớn này mọi người cố gắng rằng là dùng cho khách thời điểm đầu dùng tỷ lệ loãng một chút để cho khách dễ dàng thích ứng hơn nếu như người ta hiểu về sản phẩm người ta biết là nó lành nó tốt nó an toàn nó đẩy ra như vậy là tốt thì không sao nhưng có những người người ta mới dùng người ta chưa hiểu về sản phẩm như chúng ta chúng ta đừng đặt địa vị của chúng ta vào khách hàng bởi vì là chúng ta hiểu về sản phẩm chúng ta quen thuộc với nó rồi không sao nhưng khách hàng người ta mới va chạm người ta mới tiếp xúc người ta không có quen với cái cái cảm giác cái đâu ui dồi ôi chết rồi đang dùng mà lại cảm thấy lặng lên người ta cảm thấy rất rất là sợ người ta thấy rất rất hoang mang rất lo lắng em thì viêm da cơ địa với phải lên với em thì rất là nhiều rồi ngày trước thì thực ra là mình chưa có kinh nghiệm nên là nhiều khi là thời gian đầu là mình cũng không biết rằng điều chỉnh cái tỷ lệ loãng ra cho họ nó dễ chịu hơn chứ còn cái viêm da cơ địa và cái vẩy nến bản chất cái phần da nó rất là khô nếu mà dùng các tỷ lệ đặc thì nó khô lắm và một hai ngày đầu nó đỡ nhưng những ngày sau á khi mà nó đẩy lên nó lặng vô cùng có những khách người ta không chịu nổi luôn có những khách người ta nói với em rằng là người ta bị 20 năm vẩy nến nhưng chưa bao giờ người ta bị cái cảm giác khó chịu đến như này không thể chịu nổi luôn ngứa điên lên mà không ngủ nổi không làm Đúng được rồi đấy. bạn kia bạn cũng bảo bạn bị ngứa viêm da cơ địa và vẩy nến nó là như vậy nên là khi mà mọi người dùng với viêm da cơ địa và vẩy nến thì nó là một trong hai cái vấn đề mà nó cũng khá khó và khá phức tạp thì mọi người lên tham khảo ý, ý kiến những người mà đã đã đã đã đã trải qua rồi thì để cho chị điều chỉnh cái tỷ lệ ok hơn còn em khuyên mọi người một câu rằng là với viêm da cơ địa và vẩy nến ngay từ ban đầu mọi người đừng cho tỷ lệ đặc ít nhất từ một năm cho em là mùa hè còn mùa đông này nhá mùa đông này bản chất nó khô hơn thì mọi người cho tỷ lệ từ 18 đến 110 cho em để khách người ta từ từ người ta nhẹ nhàng người ta thích nghi được với nó nó có bị tăng nặng lên thì nó cũng ở cái mức độ nhẹ nhẹ thôi người ta chịu được như hôm nay em có một khách là ở ở Thanh Xuân hay là ở đâu đó có một anh anh ấy nói với em rằng là anh ấy dùng cái tỷ lệ một một không biết ai là cái người chia sẻ cho anh ấy dùng tỷ lệ <laughs> một một cho vẩy lên anh ấy nói rằng hôm đầu anh cảm thấy rất dễ chịu rất là ok nhưng hôm nay mới là ngày thứ hai thôi mà anh ấy đã cảm thấy rằng là nó bị lặng lên và nó ngứa và nó nó khô rất là khô và anh ấy không thể chịu được thế thì hôm nay anh ấy khi mà anh nghe em chia sẻ ở trong trong trong trong live ấy thì anh có gói điện anh nói chuyện trực tiếp với em thì em nói rằng trời ơi, ai ai hướng dẫn cho mọi người cái cái tỷ lệ của dùng dùng vẩy lớn mà dám dùng tỷ lệ một một để sau sau đó thì lại hỏi lại cái bạn đấy thì bạn đấy lại chỉnh cho anh cái tỷ lệ một ba một ba cũng không được một một cũng không được một năm cũng không được nói thẳng luôn là như vậy bởi vì là người ta mới tiếp xúc mà người ta bị nó nặng lên như vậy người ta sợ lắm người ta sẽ không kiên trì được đâu nên là tốt nhất là viêm da cơ địa và phải lấy mọi người lên sử dụng cho em tỷ lệ ờ, cái hôm nay thì ờ, cái gì nhỉ hôm nay thì ừ. cái buổi viêm da cơ địa với lại vết thương hở vết sâu, sâu khô thì sẽ buổi ờ, liên sẽ đào tạo nó trực tiếp từng cái một luôn và có hình ảnh cũng như là nó cụ thể hơn chứ cái này không nó có nói, nói. cái hình ảnh không, nó có hình ảnh nghĩ rằng là là chúng ta chúng ta sẽ có một buổi khác à, nó cụ thể hơn nó nói luôn về bệnh đấy nữa còn cách dùng nữa cơ chứ nó không ờ, nói kiểu uh, nửa nửa như thế này ok còn mọi người còn câu hỏi gì nữa không ạ còn câu hỏi gì nữa dạ, không dạ. anh ơi nếu mà làm theo chủ đề thì theo em chắc là làm theo tuần để mọi người có thể nắm bắt được sớm hơn để tư vấn khách hàng anh ạ được được được được ờ, tối mai thì anh sẽ lên sóng về vấn đề chương trình tết ngày mai sẽ sẽ, sẽ tương bừng đấy nhiều phần quà tặng uh, giá trị yeah. Dạ. mai bắt đầu tết đấy. À, cái chương trình tết dạ, như, uh, ờ, là khách hàng lấy với cái giá theo giá niêm yết ấy là từ 325.000 trở lên là tương đương với 5 hộp Smart A uh, A cộng hoặc là ví dụ như là hai chai ờ, tẩy kính hai hai chai tẩy dầu mỡ chẳng hạn là cũng được ờ, một cái thẻ cào thẻ cào đó là chi giá thấp nhất là 90.000 sau này khách hàng muốn lấy sản phẩm gì từ smart từ dòng smart được smart đang có mấy mấy cái là smart a smart a cộng smart home smart home thì có đến 6 sản 6 sản phẩm 6 sản phẩm thế thì uh, mọi người muốn lấy sản phẩm gì thì lấy nhưng mà uh, để mà tham gia chương trình Tết này thì mọi người uh, nghĩa là từ bắt đầu từ ngày mai là khách đặt hàng mọi người có thể chạy chương trình khách đặt hàng là nếu mà công ty giao là sẽ giao luôn thẻ cào ở trong đó còn uh, đối với những ai mà lấy hàng về để phát triển ở nhà thì uh, cũng công ty cũng sẽ giao chứ không dựa trên lượng hàng đang có ở trong nhà có những người đang có hàng ở trong nhà thì mọi người cũng có thể rằng là chưa cần lấy hàng mới về và vẫn bán hàng đó nhưng cần uh, cần gọi là là đặt hàng để uh, có được cái thẻ thẻ đấy thẻ đấy cũng nhiều thẻ giá trị lắm đấy không phải là cao nhất là 5 triệu và thấp nhất là uh, à, 90 nghìn người ai cũng được ok mọi người có câu hỏi gì không ạ vâng anh Nam ơi em có một câu hỏi ạ ừ, vâng Hoa hỏi hai câu <laughs> cảm ơn anh vâng chắc hai câu đấy ạ cảm ơn anh và chị Liên cũng như mọi người chia sẻ hôm nay ạ vâng em là cộng tác viên mới và em thấy là dùng sản phẩm rất là tốt và chia sẻ cho mọi người ấy, thì cũng có kết quả rất là tốt đấy nhưng em cảm thấy có một cái khó khăn trong cái việc ờ, chia sẻ ờ, khi mà mình càng chia sẻ nhiều ấy thì em thấy là cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng ấy Uh, như theo là các anh chị uh, vừa chia sẻ ấy, thì có những cái cách như mỗi đội ấy, thì em thấy là có những cách hướng dẫn rất là chi tiết uh, rất là tốt để giải quyết những cái vấn đề nó rất hiệu quả ấy nhưng mà theo cái hướng dẫn sử dụng nếu mà để tự khách mà mua cái smart cộng mà dùng theo cái đấy thì chưa đạt được hiệu quả như vậy thì không biết là công ty có thể cập nhật cái hướng dẫn sử dụng ừ, có đấy. có có cái đấy có có đấy. yên tâm Được, thì chúng okay. em sẽ dễ dàng hơn ok vâng cái đấy có cái đấy có vâng thì tốt quá vâng với cả là em cũng có một chị cộng tác viên mới chia sẻ uh, cho một khách hàng ấy thì cũng có vướng một điều ấy tức là chúng em đều tin chắc và đều biết rằng là uh, ờ, Samara mình rất tốt và không phải là da ven tức là các người nó là mì có lo chị còn một màu xanh đây này mình có mặc màu xanh vâng thì Đấy ờ, là sao vâng ờ, vâng câu hỏi da ven là gì đúng rồi thì uh, ở tại vì là khách hàng có thắc mắc là khi khi mà uh, họ được nghe mình tư vấn rồi thì họ rất tin rồi nhưng mà khi họ đọc cái um, trên cái bao bì ấy thì nó là mùi giống da ven thì họ đã kiểu như phản ứng luôn rồi ấy đã hơi hoang mang ấy thì em nghĩ là nếu công ty có thể ừ, đổi cái từ đấy là mùi cờ lo thì chắc là họ sẽ dễ tiếp nhận hơn ạ em nghĩ thế ừ. tại vì là không sao. có những khách hàng họ gửi nhưng mà cái cái Japan đấy thì em ờ, em ờ, em giải thích được rồi còn gì nữa vâng em giải thích được nhưng mà uh, khi mà họ có những khách hàng ấy họ không họ ngửi mùi thì họ biết là à cái mùi giống bể bơi thôi chứ họ không nghĩ là mùi da ven nhưng mà khi mà đọc cái từ này thì họ lại hơi hoang mang ấy. Ừ, ok ok sau sau sẽ đổi cái đấy thì vâng. em chỉ ý kiến vậy thôi ạ cảm ơn anh nhưng thực ra đấy là những người ờ, nó lại như này cơ những người đấy là dành cho những người ờ, ờ, gọi là những người không biết gì về cái dòng này còn những người biết về dòng này nếu mà không có không có màng ăn thì nó lại ra cha phe những người biết giống như cái người mà theo dõi follow của tiến sĩ khải ấy, là là là là là là, là, là phải giải thích cái câu Japan đấy đấy nhưng mà sau cũng có thể là là bỏ những từ đấy đi chẳng hạn nó không cần mùi giống cái gì hết ok được rồi cảm ơn em mọi người có dạ, câu hỏi gì không anh có câu hỏi gì hỏi luôn đi chị ơi em thấy cái chỗ mà quét mã QR của ta để mà đọc hướng dẫn sử dụng ấy thì em thấy à, cái cái cái phần ấy em nghĩ chắc là à, anh chị nên kiểm tra lại xem thử tại vì em thấy nó trùng lặp rất là nhiều. biết có những đoàn trùng lặp rồi lộn xộn đấy. Thực ra nó trùng lặp như thế đấy, cách dùng nó đều đều nó ná nhau ấy. À, ừ, không ạ, ý là những cái đoạn lặp nhau ấy anh ạ. Tức là cái lời văn của mình nó bị lặp nhau là cái đoạn văn nó lặp à, lặp à, cái câu văn từ ok ok. Nó bị giống như ừ. kiểu gọi là lối chính tả nhiều ấy. Ừ, ừ Ok ok cái đấy thì chỉnh dạ. cái đấy thì thì soạn cái chỉnh được luôn ở trên vì dạ, nó là dạ, mềm. Ý là làm về để họ đọc ờ, sẽ cảm thấy chuyên nghiệp hơn đấy. Ok mọi người tiếp tục đi. Hay là ấy rồi nhỉ? Còn ai có câu hỏi gì không ạ? cái hướng dẫn sử dụng ấy thì uh, mọi người có thể uh, nha. Thế uh, buổi sau buổi sau em sẽ thông báo chắc sẽ sớm thôi để đào tạo uh, nốt cả những cái về vấn đề zona thần kinh rồi leo thủy đậu khiến ba khoang chân tay miệng uh, rồi thì vết thương hở khâu vết thương hở không khâu uh, vết thương hở to vết thương hở nhỏ và trĩ đại tràng dạ dày uh, cũng như là viêm da cơ địa phải nến thì một buổi đấy thì uh, cơ bản sẽ là liên sẽ chủ đạo về đó thì ờ, bạn ấy ờ, có thực chiến hơn thì ờ, ấy nhá thôi nhá mọi người chào nhau câu cái rồi dừng nhỉ còn okay, Giang nhá. muốn hỏi cái gì kìa còn Giang muốn hỏi gì kìa Giang với bạn Thắm gì kìa bây giờ là thôi xin chào mọi người xin <laughs> tay chào mọi người rồi ok nhá chào tất cả cảm ơn giám đốc Nam nhé